Hello, hello, hello. Xin chào các anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay. À, với chủ đề là việc nếu chúng ta giả sử chúng ta bơm tiền trong giai đoạn này thì ờ, thị trường ờ, chứng khoán chúng ta nó sẽ diễn ra như thế nào? À, vậy à, đây là cái chương trình Dũng mong rằng là sẽ chúng ta sẽ à, nhận được những uh, phản hồi cũng như là đánh giá một cái của anh chị em để chúng ta có góc nhìn về thị trường trong thời gian tới ạ. À nếu bạn đang đau có mặt thì có thể comment để chúng ta bắt đầu trong chương trình livestream ngày hôm nay à, chúng ta biết rằng là kinh tế vĩ mô tác động gì ạ à? tác động rất mạnh lên các ngành diễn ra trên thị trường và các ngành thì chúng ta sẽ gì ạ à? nó tác động lên các cổ phiếu và cổ phiếu thì chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải làm gì để tham gia thị trường hay là thoát ra thị trường à, xin chào bạn à, Dương Mạnh Hùng cảm ơn bạn xin cảm ơn các bạn đã có mặt đây ạ à. xin chào bạn uh, Dung Dương xin cảm ơn xin chào bạn uh, Thùy Nhu không biết phải bạn Thùy Nhu không ạ bạn có thể biết uh, bạn Phạm mà Văn Anh Nguyễn Tuấn Anh William Toàn Ok xin cảm ơn ạ à. xin chào bạn uh, Phạm Văn An Tuấn Anh Bạch Long Cao Sơn chúng ta hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết để chúng ta à, mang lại giá trị cho họ bởi vì Dũng tin rằng là mỗi video này có thể giúp chúng ta có những cái gì ạ có những trải nghiệm có những nhận định cũng như là có cái kế hoạch để chúng ta có thể tham gia vào thị trường hay là chúng ta tiếp tục đúng ngoài ở trong uh, một hai hôm gần đây uh, Dũng ờ, thấy rằng là cái việc nhiều nhà đầu tư có hỏi đó là việc mà nhà nước có thể bơm tiền lúc này có nên bơm tiền hay không ạ à? cái thứ hai là cái việc mà thị trường của chúng ta cuối tuần vừa qua có gì ạ à? có một uh, đợt kéo rất là mạnh vào cuối phiên vậy những đợt kéo mạnh như này thì thị trường có tiếp tục tăng hay không hay là chúng ta à, là tiếp tục ờ, theo dõi hoặc là chúng ta có bắt đáy không bởi vì chúng ta thấy là phần lớn mọi người các chuyên gia thì họ nói rằng là đây là cơ hội để mua cổ phiếu đây là cơ hội để mua cổ phiếu giá rẻ và đây là cơ hội để tham gia thị trường mấy góc nhìn riêng của DVD ở đây nó không có đúng sai cả tại vì mỗi nhà đầu tư thì có góc nhìn khác nhau có một số thì nghĩ rằng là bây giờ chúng ta thấy là không bao giờ thị trường có PE rẻ như bây giờ tức là cổ phiếu đang định giá thấp hơn bao giờ hết và chúng ta cần phải mua vào bởi vì không mua thì không bao giờ có hội mua nữa một số thì bảo rằng bây giờ chúng ta thật cần phải bơm tiền bởi vì nền kinh tế mà trên thế giới thì họ gì ạ à, họ đang lạm phát thì chúng ta bơm tiền ra để giúp cho nền kinh tế chúng ta hồi phục nhanh hơn vậy nếu mà bơm tiền hoặc không bơm tiền thì mọi thứ nó sẽ diễn là diễn ra như nào hoặc là chúng ta thấy là GDP vừa rồi nó tăng rất là mạnh vậy cái GDP GDP tăng đó nó có phải là GDP tác động tốt đến thị trường hay không để tất cả cái điều này chúng ta sẽ nhìn về hai mặt hai mặt đầu tiên là kinh tế vĩ mô về mặt thứ hai là chúng ta sẽ uh, quan tâm đến các ngành để xem là thực tế kinh tế vĩ mô nó đang tác động đến ngành các cổ phiếu đang trong thời gian tới nó như thế nào và chúng ta nhìn trên cái uh, sơ đồ kỹ thuật và thứ ba nữa là chúng ta xem là nếu trong trường hợp mà chúng ta tham gia hay đứng ngoài thị trường thì chúng ta nên làm gì đầu tiên ạ à, đầu tiên chúng ta sẽ cần phải gì ạ à? phải hiểu đó là gì À? chúng ta đang nhìn thấy điều gì ạ? chúng ta đang nhìn thấy điều gì đầu tiên chúng ta hiểu chúng ta đang nhìn thấy điều gì cảm xúc chúng ta đang ra sao phản ứng chúng ta đang diễn ra như nào và tiếp tục là chúng ta gì ạ chúng ta đầu tư hay chúng ta đứng ngoài hành động chúng ta đang hành động như thế nào để chúng ta có thể thấy rằng là kết quả chúng ta là sau những cái cảm xúc sau những cái mà chúng ta hành động và đây chính là cái bài học và chúng ta cần phải luôn luôn quan sát chính bản thân mình đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ à? theo các bạn thì ngân hàng nhà nước chúng ta bây giờ cái chúng ta gọi là lãi suất liên ngân hàng hoặc là họ ờ, đang có tăng lãi suất hay là họ đang giảm lãi suất hoặc là hay là họ vẫn duy trì ở lãi suất ở mức gì ạ cân bằng ạ đầu tiên chúng ta xem quan sát ở đây thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là lãi suất của ngân hàng nhà nước thì phần lớn thì chúng ta thấy là vẫn giữ nguyên tuy nhiên thì chúng ta nhìn về các ngân hàng thương mại thì có đa phần thì một số các ngân hàng đang tăng lãi suất tại sao lại tăng tăng lãi suất bởi vì thứ nhất là họ đang gì ạ không có không có uh, vốn huy động đúng không cái huy động bắt đầu họ khó hơn rồi đúng không nên họ phải tăng lãi suất để huy động nhiều hơn cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn rõ đó là những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cái thứ hai là chúng ta thấy là lãi suất liên ngân hàng cũng bắt đầu có xu hướng đôi, tăng đôi chút ạ à, tăng đôi chút thế thì bây giờ chúng ta thấy là lãi suất ngân hàng đang có tăng đôi chút và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là một số ngân hàng bây giờ họ cũng có uh, kế hoạch là huy động vốn với lãi suất cao hơn đây là hai cái điều chúng ta nhìn thấy cái thứ ba là chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ ở ờ, thời gian vừa qua nếu chúng ta nhìn với công bố uh, một là tăng trưởng GDP uh, GDP là tăng trưởng nó có hai nguồn một là chúng ta đây là cái hàng xóa hóa sản xuất trong cái quý ba của chúng ta à quanh trong quý 2 của chúng ta nó đang nhiều hay ít nó có tăng trưởng so với gì ạ so với cùng kỳ hay không nó tăng trưởng so với quý trước hay không cái thứ hai là gì ạ cái nhu cầu hàng hóa được tăng trưởng cái sản xuất hàng hóa và nhu cầu hàng hóa thực tế là gì ạ bây giờ hàng hóa chúng ta sản xuất ra rất nhiều nhưng thực tế nếu không có nhu cầu thì điều diễn ra tức là tăng trưởng GDP là gì ạ là tăng trưởng về gì ạ hàng hóa nhưng nó phải tương ứng với đáp ứng được cái nhu cầu còn nếu tăng trưởng hàng hóa mà nhu cầu gì ạ nó không tăng trưởng thì điều gì diễn ra về cơ bản thì chúng ta so sánh gì ạ năm 2021 đúng không ạ thì lúc đó chúng ta là nền kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng khá nặng khá nặng bởi gì ạ khá nặng bởi uh, dịch covid nên chính vì vậy thì rõ ràng năm 2021 chúng ta đang tăng trưởng âm thậm chí là rất là sâu nên chính vì vậy thì cái việc mà tăng trưởng 7 phần hơn 7 phần trăm trong thời điểm này đó là gì ạ đó là nó rất là cao nhưng thực tế so với gì ạ cái mức thấp của nó thì rõ ràng là không phải là cao tuy nhiên thì so với nền kinh tế thế giới hoặc là so với nền kinh tế xung quanh các nước khu vực thì chúng ta đang gì ạ khá là tốt đúng không ạ tại vì chúng ta vẫn đang quản trị đang điều hành kinh tế vĩ mô khá là kịp thời nhưng chúng ta cũng cần phải chúng ta phải phân tích sâu hơn về một số các gì ạ các cái thứ đang diễn ra chúng ta đang nhìn thấy gì mà quan trọng là chúng ta đang nhìn thấy gì thế thôi ạ nhìn thấy cái gì và chúng ta xem là chúng ta phản ứng như thế nào và những cái phản ứng với thị trường những phản ứng với gì ạ với cổ phiếu với thị trường à, với các ngành như thế nào nhà đầu tư dòng tiền đang rút ra hay là mua vào cổ phiếu cái điều đó chúng ta cần phải quan sát chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là à, cứ bơm tiền vào hoặc là chúng ta thấy rằng là phải mua cổ phiếu thì những điều này chúng ta cần phải tiếp tục à, phân tích thêm ok chúng ta sẽ tiếp tục à, câu chuyện tiếp theo vậy đầu tiên chúng ta thấy là lạm phát chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua cũng đã có xu hướng tăng và hiện tại trong 6 tháng đầu năm đúng không 6 tháng đầu năm nó cũng tăng trưởng hơn hai hai phần trăm vậy trong 6 tháng cuối năm chúng ta cần phải duy trì lạm phát mức thấp đúng không duy trì mức thấp vậy tăng trưởng chúng ta nếu trong năm 2022 tăng trưởng mức cao thì điều gì chúng ta cần phải phải đưa ra những chính sách gì để giúp cho đà tăng trưởng của chúng ta điều đầu tiên chúng ta thấy là trong à, uh, 6 tháng đầu năm uh, đầu tiên chúng ta thấy là cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang có đôi chút vấn đề uh, lý do thì có rất nhiều lý do bởi vì thứ nhất là bản thân là các nước trên thế giới đang bị khủng hoảng khá là lớn trong đó có châu Âu Mỹ thậm chí là những nước Đông Nam Á ở à, châu, châu Á chúng ta vậy lạm phát đang gia tăng thì họ làm gì ạ nếu lạm phát đang gia tăng thì các nước trên thế giới họ hàng hóa mọi thứ gì ạ đang gia tăng thì có họ có xu hướng đầu tư thêm mà không ạ chúng ta đặt ra câu hỏi các bạn theo các bạn là nếu trong trường hợp mà lạm phát ở trên thế giới họ, gia tăng thì họ có xu hướng đủ tiền và đầu tư thêm không ạ đầu tiên là chúng ta nhìn về góc độ là gì ạ góc độ với số tiền của họ vì rõ ràng họ đầu tư ở nước họ hoặc là đầu tư ở nhà, các khu khác thì dẫn đến là gì ạ họ sẽ thấy là họ bị ảnh hưởng đúng không họ bị ảnh hưởng bởi vì nếu họ cứ gia tăng thêm thì hàng hóa ra hàng hóa gia tăng và lạm phát gia tăng thì à, lúc đấy họ đầu tư có thể bị thua lỗ hoặc là bị ảnh hưởng rất lớn đến bản thân họ cái thứ hai là họ có thể độ khi lạm phát gia tăng thì ở một nước nào đó họ đầu tư không thành công như giả sử như Samsung chẳng thế thì trong à, ờ, 6 tháng và đặc biệt là năm 2022 này chúng ta thấy là Samsung làm ăn kinh tế Samsung rất là một trong tập đoàn rất là lớn trên thế giới và chúng ta thấy là hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng lớn nên ở đây chúng ta thấy là đang đang bị ảnh hưởng dù rằng là nó tiếp tục đầu tư ở Việt Nam nhưng rõ ràng là sản xuất ở Việt Nam nó gì ạ cái nhu cầu trên thế giới nó có sự chững lại nên cái việc mà sản xuất ở Việt Nam nó sẽ gì ạ nó cũng bị ảnh hưởng và đấy chính là lý do chúng ta thấy là nó cũng ảnh hưởng tác động đến nền kinh tế chúng ta cái thứ hai nữa là gì ạ vậy bây giờ nếu trong trường hợp mà sản xuất bị ảnh hưởng họ không đủ tiền mà chúng ta họ không đầu tư với chúng ta thì nó ảnh hưởng đến gì ạ theo các bạn nó ảnh hưởng gì ạ tức là bây giờ chúng ta thấy nền kinh tế chúng ta để tăng trưởng được thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lượng ngoại tệ từ thế giới họ đổ vào đổ vào bằng một cách là đầu tư công đúng không ạ đổ vào bằng nó họ đầu tư công nhưng hiện tại đầu tư công nó bị giảm giảm đôi chút chúng ta đấy thứ hai là gì ạ đấy là chúng ta gọi đầu tư công cái thứ hai là họ có thể bị rút tiền về chúng ta không biết có rút tiền về hay không nhưng chúng ta xem là ở trong đầu năm thì số khối ngoại chúng ta khối ngoại tham gia thị trường Việt Nam họ có hút tiền về không ạ họ rút tiền về không ạ họ có rút tiền về không ạ bởi vì họ bị ảnh hưởng với bên Mỹ hoặc ảnh hưởng với châu Âu họ bị ảnh hưởng nước khác thì cái việc mà gì ạ rõ ràng là các à, nhà đầu tư các quỹ thì họ bị ảnh hưởng khi họ ảnh hưởng thì họ gì ạ họ cần phải cân bằng nhà đầu tư họ rút tiền về ở bên Mỹ nhà đầu tư họ rút tiền về ở bên châu Âu họ nhà đầu tư họ rút tiền về nên các quỹ họ không có cách nào khác là họ cần phải giảm cái tỷ trọng cổ phiếu và họ giảm cổ phiếu tỷ trọng cổ phiếu ở Việt Nam hoặc là ở nước nào đó thì rõ ràng là họ cần phải gì ạ rút tiền về vì họ rút tiền về họ chuyển đổi từ gì ạ đồng Việt Nam sang đồng USD hoặc là đồng gì ạ đồng uh, euro vậy họ chuyển sang đồng USD và được euro thì rõ ràng là đồng Việt Nam gì ạ đồng Việt Nam có phải mất giá đúng không ạ hello chúng ta có thể thấy là đồng Việt Nam mất giá lý do tại sao chúng ta thấy đồng Việt Nam mất giá và rõ ràng là chúng ta thấy vì đồng Việt Nam mất giá nên uh, tỷ giá ở đây trước đây một uh, vài tháng năm ngoái thì nó vẫn giữ giá khoảng mức 20 21 hiện tại bây giờ nó mức ở cao hơn và ngân hàng nhà nước vừa rồi thì họ đã gì ạ đã bơm tức là họ bán ra một lượng ngoại tệ khá là lớn khoảng độ 11 12 tỷ USD đó khoảng hơn 11 tỷ USD đó thì đấy là cách mà chúng ta gọi là bơm tiền ra để hút tiền về vậy chính sách của nhà nước chúng ta nhìn thấy là chính sách của nhà nước rõ ràng là lãi suất ở liên hàng đúng không lãi suất mà chúng ta là lãi suất cơ bản không tăng lãi suất cơ bản không tăng nhưng họ đang dùng một cái công cụ khác các bạn có hiểu không ạ bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cái cái cái câu chuyện này thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu bạn hiểu rõ câu chuyện này Dũng muốn chia sẻ các bạn một cách để chúng ta có thể hiểu đơn giản đấy tại vì chúng ta cần phải xem là cái tiền nó cung ra nền kinh tế thì sao và nếu tiền nó hút ra nền kinh tế thì sao vậy 11 tỷ USD thì chúng ta cần phải hút bao nhiêu tiền ạ à? đúng không chúng ta cần phải hút tại vì chúng ta bơm tiền ra thì chúng ta phải hút tiền về thì nếu mà bơm tiền ra tức là bơm USD ra chúng ta bán USD chúng ta hút tiền về vậy hút tiền về thì là chúng ta đang bơm tiền hay là chúng ta đang làm gì ạ chúng ta đang tăng tiền tăng tiền ra nền kinh tế hay chúng ta đang hút tiền về để ổn định kinh tế vĩ mô các bạn có thể comment lại chúng ta đang hút tiền về để ổn định kinh tế vĩ mô hay chúng ta bơm tiền ra mục đích hút tiền về có hai lý do nếu bây giờ đồng đồng tiền chúng ta mất giá thì điều gì diễn ra nếu đồng tiền chúng ta tiếp tục mất giá tiếp tục mất giá thì chúng ta thấy là cái đầu tiên là gì ạ các gì ạ nhà đầu tư nước ngoài là họ tiếp tục lại không dám để đầu tư Việt Nam đúng không ạ các bạn hiểu không? nếu ừ, chúng ta lại tiếp tục gì ạ nếu không ổn định được cái tỷ giá thì nhà đầu tư nước ngoài họ có gì ạ có sẵn sàng giữ tiền Việt Nam không ạ họ có sẵn sàng ở lại Việt Nam không hay họ họ tiếp tục gì ạ à? họ sẽ tiếp tục rút tiền ra họ tiếp tục bán tài sản để rút tiền ra khỏi nền kinh tế Việt Nam nên chính vậy thì bắt buộc ngân hàng nhà nước cần phải gì ạ à? bán USD ra để giữ cho gì ạ à? giữ cho cái tỷ giá chúng ta cân bằng đấy là cái điều đầu tiên ở đấy cái thứ hai nữa là nếu trong hợp mà gì ạ nếu Việt đồng Việt Nam mà tăng giá thì điều gì diễn ra có phải chúng ta nhập rất nhiều hàng hóa từ nước ngoài vào thì giá cả sẽ ra gia tăng mà khi giá cả leo tăng gia tăng thì lạm phát sẽ gia tăng đúng không ạ hello chúng ta đã, nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta nhập tức là tỷ giá mà gia tăng thì chúng ta bản thân chúng ta nhập rất nhiều hàng hóa máy móc chúng ta đang nền kinh tế phát triển thì những máy móc thiết bị chúng ta nhập về thì rõ ràng là hàng hóa gia tăng hàng hóa gia tăng thì dẫn đến lạm phát mà nếu mà lạm phát thì dẫn đến là chúng ta phải tăng gì ạ tăng lãi suất kiểu gì lúc nào khi mà chúng ta đang sử dụng những những những cái chính sách đơn giản đó là gì ạ bán USD ra cái thứ hai vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta à, phát hành phát hành tín phiếu đúng không phát hành tín phiếu hoặc là trái phiếu trái phiếu thì chưa thấy nhưng rõ ràng chúng ta cũng đã đã hút tiền gì ạ à? hút một lượng tiền về vừa rồi chúng ta thấy là hút 70 tỷ hoặc là tiếp tục hút thêm ở trong cái trong cái gì ạ à? trong cái thời gian ngắn để chúng ta linh hoạt linh hoạt đo lường xem là thực tế là khi mà linh hoạt đo lường xem là là, là xem là nếu hút như vậy thì cái lãi suất nó có gì ạ à? tức là cái lướt suất liên ngân hàng nó có bị căng không à, cái nền kinh tế nó có bị ảnh hưởng không lạm phát có ảnh hưởng không hoặc là nó có ảnh hưởng đến gì ạ à? cái quá cán cân gì ạ à? ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hay không thì tất cả cái điều này là cách mà ngân hàng nhà nước đang làm rất thận trọng à, đang làm rất, rất thận trọng vậy đang làm rất thận trọng như vậy thì trong trường hợp nhá bây giờ giả sử trong trường hợp nếu mà ngân hàng nhà nước mà bơm tiền ra bơm tiền ra vậy nền kinh tế bị suy thoái mà không bơm tiền ra thì rõ ràng nó bị suy thoái đúng không vậy bơm tiền ra thì nó sẽ gì ạ bơm tiền ra thì chúng ta sẽ thấy nó đã bị ảnh hưởng một số các yếu tố như sau vậy bơm tiền ra thì chúng làm cho hàng hóa ra rẻ đúng không tức là à, làm cho tiền rẻ chi phí rẻ chi phí rẻ nhưng giả sử bây giờ chúng ta gì ạ nếu bây giờ chi phí rẻ thì quan trọng là chúng ta sẽ nhìn vào một số các mặt hàng bây giờ nếu chúng ta sản xuất hàng hóa thì sao nếu chúng ta sản xuất hàng hóa mà sản xuất hàng hóa ra rất nhiều hàng hóa mà không có nhu cầu thì sao sản xuất ra mà lại không có nhu cầu nếu đầu tiên chúng ta gọi là, là sản xuất rất nhiều hàng hóa ra bây giờ tiền giá rẻ mà sản xuất hàng hóa ra cho vay giá rẻ mà sản xuất hàng hóa ra mà không có nhu cầu thì điều gì diễn ra nên ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu tiêu dùng là một cái phần quan trọng nếu mà chúng ta sản xuất rất nhiều hàng hóa hoa mà không có nhu cầu thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến gì ạ rất lớn đến nền kinh tế nên ở đây chúng ta thấy là bơm tiền ra thì cái hàng hóa sản xuất ra nó phải dần dần đến phải mức giá rẻ nào đó chứ dần dần cái hàng hóa mà ở thị trường nó phải ở mức rẻ nào đó thì nó mới kích thích được cái nhu cầu của người dân còn nếu mà nó không dù rẻ đủ đến kích thích nhu cầu người dân thì rõ ràng người dân người ta sẽ không mua hàng hóa đấy là cái đầu tiên nên nếu trong hợp bơm tiền mà lúc đó nó lại dẫn đến là hàng tồn kho cao người ta mua một một là người ta sản xuất mà người ta thấy rằng gì ạ à? đã sản xuất mà người ta thấy là không hiệu quả và dẫn đến thì là hàng tồn kho cao họ là nền kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng những điều thứ hai là bơm tiền ra vậy bơm tiền ra nó chảy vào đâu ạ à? nó sẽ chảy vào một số lĩnh vực như bất động sản đúng không theo bạn bao nhiêu bạn nghĩ là nếu bây giờ bơm tiền ra giá rẻ nó sẽ chảy vào bất động sản comment số 1 ạ à. cái thứ hai nó chảy về chứng khoán và thứ ba đó có thể chảy về gì ạ à? những cái ờ, khoản vay nhưng mọi người sẽ gì ạ à? vay bởi vì bây giờ mọi thứ nó rẻ nhưng bây giờ chúng ta vay mà chúng ta không làm được gì cả vay tiền có rất nhiều người, người thấy tiền giá rẻ chúng ta vay về vay về sau đó thì chúng ta làm gì ạ vay về chúng ta lại không sản xuất không làm được uh, không uh, sản xuất ra của cải vật chất thì dẫn đến một tình trạng nó là gì ạ nợ xấu lại gia tăng câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta cần phải hiểu lưu ý một chút là vấn đề ở đây đây là cái vấn đề quan trọng nhất khi mà nền kinh tế chúng ta tăng trưởng mạnh và đặc biệt là à, khi mà nền kinh tế chúng ta ở trong một giai đoạn chúng ta gọi là bị à, à, covid diễn ra gần như sản xuất là không sản xuất được mọi thứ gần như đóng băng thì hàng, hàng hóa mọi thứ tăng giá rất là mạnh chủ yếu là bất động sản và một số các cổ phiếu dẫn đến các cổ phiếu đó bị bong bóng khi bây giờ cổ phiếu nó bị bong bóng như vậy đặc biệt là những cái nhóm bất động sản bị bong bóng như vậy vậy nếu bây giờ chúng ta lại tiếp tục bơm tiền để cho các doanh nghiệp bất động sản vay liệu họ dám vay vấn đề là họ có dám vay để gì ạ để sản xuất không ạ bởi vì cái đầu tiên là chúng thấy là nhu cầu quan trọng là nhu cầu của người tiêu dùng nhu cầu của người tiêu dùng họ tiếp tục gì ạ họ tiếp tục mua bất động sản hay không hay là gì ạ việc mà cung cấp gì ạ cung cấp một lượng hàng lớn trên thị trường với giá cao thì cái nhu cầu tiêu nhu cầu mua bất động sản trong giai đoạn này nó không phải như trước nữa nên đến chính như vậy này nếu giá bất động sản không tăng mà chúng ta lại tiếp tục vay một khoản tiền lớn để đầu tư thì rõ ràng là các doanh nghiệp bất động sản họ sẽ không làm điều này bởi vì vay sẽ là con dao hai lưỡi có thể dẫn đến gì ạ phá sản tuy nhiên ở đây có hai cái nhóm này một cái nhóm đầu tiên đó là gì ạ khi mà chúng ta bơm tiền ra thì sẽ có nhiều doanh nghiệp họ sẽ dùng số tiền đó để họ đáo gì ạ đáo hạn tức là họ vay để họ đáo hạn để họ làm giảm nợ xấu đấy đầu tiên chúng ta để giảm nợ xấu cái điều thứ hai là chúng ta thấy là sẽ có doanh nghiệp họ sẽ gì ạ mua nhiều dự án hơn bởi vì họ mua dự án hơn để họ có thể là à, tiếp tục à, phát triển mạnh trong chu kỳ thị trường hồi phục nhưng sẽ có doanh nghiệp chúng ta biết rằng là vay tiền mà hàng hóa lại không bán ra được tại vì cái nhu cầu quan trọng vẫn là nhu cầu của người tiêu dùng nếu họ không mua vì chúng ta vay sản xuất ra nhiều hàng hóa mà không mua thì dẫn đến để giá thì đang cao mà nếu giảm thì thì điều diễn giảm phải giá giảm người ta mới mua mà nếu ở mức cao người ta mua và bản thân sản xuất những cái gì ạ chúng ta là người mà tiêu dùng mà chúng ta lại không tạo ra của cải vật chất không tạo ra của cải vật chất thì tiền chúng ta thấy là cứ bơm tiền ra thì nó lại tạo ra lạm phát rất là lớn và tạo ra lạm phát rất lớn thì CDPI nó lại tăng tăng rất là cao CPI tăng thì dẫn đến gì ạ dẫn đến gì ạ dẫn đến dẫn CPI tăng mà chúng ta cứ bơm tiền thì rõ ràng là chúng ta thấy nó đang bị có một cái vòng luẩn quẩn gì đó đúng không bây giờ rõ ràng là cái nguồn cung cái nhu cầu nguồn cung ra thì nhu cầu phải đáp ứng cung nó lớn hơn cầu cung mà lớn hơn cầu thì hướng ra thì giá nó phải giảm mà bây giờ chúng ta lại gì ạ tiếp tục bơm tiền ra để tạo ra cung bơm tiền ra để lại tạo ra cung thì rõ ràng là lúc đấy là cung quá nhiều cầu không có bởi vì nhiều nhà đầu tư đang ở đứng trên đỉnh Trường Sơn mà việc mà bị thua lỗ và bây giờ ngân hàng nhà nước thì lúc này chúng ta thấy là rõ ràng cái việc mà thực tế nó không phải là bơm tiền nữa mà chúng ta quan sát ở đây thực tế trong thời gian vừa rồi rõ ràng là ngân hàng nhà nước đang hút tiền đúng không ngân hàng nhà nước hút tiền hút tiền đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về một số cách để chúng ta thấy là họ hút tiền hút tiền thứ nhất là họ không cho vay bất động sản nữa đúng không phần lớn các bất động sản liên quan đến là phân lô bán nền họ không cho vay nữa đấy là cách hút tiền rất là quan trọng họ hút đấy đấy là cái họ hút cái thứ hai nữa là gì ạ họ hút bằng cách là gì ạ thông qua để bán ngoại tệ họ bán ngoại tệ họ bán ngoại tệ ra gì ạ ra để họ cân tức là cân bằng cái tỷ giá thứ ba nữa là hút tiền qua một số các kênh như là uh, liên quan đến phát hành tín phiếu nhưng ngắn hạn thế thì khi bây giờ chúng ta hút tiền về để là giữ cái lạm phát ở mức gì ạ cân bằng vậy khi mà ở một cái trạng thái như vậy hiện tại trong cái thời điểm này nha trong cái thời điểm này thôi thì họ vẫn hút để hút đưa hút ra bán vào ở mức cân bằng thì điều gì diễn ra thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa biết là xu hướng của họ là tiếp tục hút nhiều hay không Đấy, hút nhiều hút nhiều tiền thì để, để ổn định lạm phát thì tiền không ra nền kinh tế thì làm cho nền kinh tế phát triển không ạ bây giờ tiền không ra nền kinh tế nên không, không phát triển được nên bắt buộc thì à, chúng ta thấy là họ đầu tiên họ phải giữ cái lạm phát đã cân bằng lạm phát đã để thứ nhất là gì ạ ổn định nhìn đồng tiền khi mà cơ hội tức là thị trường thế giới bắt đầu tăng trưởng mọi thứ tăng trưởng lúc đấy họ bơm tiền ra nó mới ổn định chứ không phải là bây giờ kinh tế thế giới lạm phát kinh tế thế giới đặc biệt là Mỹ trong quý ở à, trong tháng 7 này họ lại tiếp tục tăng tiếp tục tăng lãi suất vậy họ tiếp tục tăng lãi suất thì điều gì diễn ra họ tiếp tục tăng lãi suất thì rõ ràng là gì ạ tỷ giá chúng ta lại bị ảnh hưởng và tỷ giá chúng ta ảnh hưởng thì chúng ta chúng ta lại tiếp tục phải gì ạ phải bán USD ra để bán USD để làm gì để hút tiền về hoặc là nếu không bán USD để hút tiền về thì chúng ta phải mua trái phiếu hoặc là nếu không mua trái phiếu thì chúng ta phải gì ạ tăng lãi suất hoặc là nếu gì ạ không tăng lãi suất thì sao chả có công cụ nào chúng ta lấy dối logic không tại vì bây giờ chúng ta đang xuất khẩu sang Mỹ rất là lớn xuất khẩu sang Mỹ cực kỳ lớn chúng ta đang gì ạ là cái nước liên quan à, có nước gọi là chúng ta là thương mại toàn cầu đặc biệt là Mỹ và châu Âu đúng không Mỹ châu chúng ta đang gần như là à, là một cái nước mở rất là rộng rồi nên bây giờ chúng ta thấy là kinh tế thế giới đặc biệt là Mỹ đang để chúng ta gọi là đang lao dốc theo hình chữ V à, chữ L tức là đang giảm xuống đi ngang lại giảm xuống nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là nếu mà tỷ giá của Mỹ nếu mà lãi suất của Mỹ nó tăng rất là mạnh thì thực tế là chúng ta dù là chúng ta gì ạ à, chúng ta nền kinh tế chúng ta lúc này là đúng chúng ta đang chỉ là giữ làm sao nó ổn định nền kinh tế chứ còn bây giờ chúng ta tiếp tục bơm tiền mà bên bơm tiền để làm cho chúng ta gì ạ à? tiền chúng ta mất giá mà bên kia thì người ta lại tiếp tục để gì ạ à? người ta là làm gì ạ à? người ta cũng lạm phát người ta làm gì ạ tăng giá đúng không? người ta hút tiền về thì làm cho đồng USD tăng giá USD tăng giá thì chúng ta hai cái này chúng ta đang gọi là đẩy nhau và chính cái đẩy nhau này tức là nó ngược nhau như vậy thì đấy là cái khả năng là chúng ta thấy là nền kinh tế chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nên cái cách mà nền kinh tế chúng ta đang vận động đó là, là chúng ta thấy là đang chính phủ đang làm một cách rất là hài hòa vậy ở đây chúng ta quay trở lại thế thì đến bây giờ rõ ràng ở mọi thứ nó đang rất là gì ạ à? mọi thứ nó đang rất chưa rõ ràng ở đây vậy bây giờ thị trường chúng ta đang có một cái dấu hiệu hồi như này vậy chúng ta đang là thị trường đang một chu cho nhìn một cái chu kỳ đi ạ nào chúng ta nhìn một chu kỳ đây là một chu kỳ giảm chúng ta nhìn một chu kỳ tăng này nếu chu kỳ tăng có những lúc điều chỉnh tiếp tục tăng có những điều chỉnh tiếp tục tăng có lúc điều chỉnh và có thể phân phối ở phía trên này chúng ta nhìn vào các dòng tiền của các điểm rõ ràng về một góc độ nào đó thì chúng ta cần phải nhìn thấy luôn và không phải là phải nghĩ cả dòng tiền lớn họ đang rút ra ở đây vậy dòng tiền lớn họ đang rút ra ở đây do là một số các yếu tố lạm phát do là gì ạ à? đầu tiên đấy chúng ta là cung tiền giá rẻ đây nhà nhà đầu tư vào bất động sản nhà đầu tư chứng khoán và tài sản bắt đầu gì ạ à, người ta cũng tiếp tục đầu tư vào một số các gì ạ à, doanh nghiệp dẫn đến gì à, giá rẻ doanh nghiệp lại chi phí thấp vì nó tăng rất mạnh và nó tạo ra công ty tăng trưởng nó tạo ra hàng hóa tăng trưởng khi tăng trưởng đến mức nào đó thì chúng ta thấy là nó tạo ra lạm phát và khi nó lạm phát thì các tổ chức họ bán ra họ nhìn thấy là gì ạ nó bong bóng họ bán ra khi họ bán ra thì họ sẽ bán ra hết ở phía trên này xong thỉnh thoảng có những đợt nó giảm xuống thì một số chúng ta gọi là đến cái vùng hỗ trợ gặp cái vùng hỗ trợ thì nó kéo lên nó kéo lên đôi chút ạ và chúng ta thấy là những cái đợt kéo lên như này và nó tiếp tục gì ạ có thể một vài thời gian nữa nó có thể kéo lên đôi chút ạ nhưng về cơ bản xu hướng của nó vẫn đang là xuống giảm về xu hướng chúng ta vẫn đang là xuống giảm bởi vì thứ nhất là gì ạ nếu chúng ta nhìn về tổng thể ở đây thì không có dòng tiền lớn nào đang tham gia ở đây hiện tại chúng ta không có dòng bất cứ dòng tiền lớn nào tham gia ở đây vậy không có dòng tiền lớn tham gia ở trên cái vùng này mà những cái đợt kéo xả kéo xả như này chúng ta thấy là một vài đợt kéo xả sau đó chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ một vài lần kéo xả tiếp tục bị thua lỗ và đây chính là lý do chúng ta thấy được là phần lớn chúng ta cứ vội bắt đáy vội mua vào hàng hóa giá thấp mà bản thân chúng ta đấy là kinh tế vĩ mô nó tác động gì ạ đến các ngành và các ngành thì nó tác động đến gì ạ ngân và cổ phiếu vậy cổ phiếu lúc này cho nên là cổ phiếu lúc này cổ phiếu lúc này là cổ phiếu nào có thể tác động đến gì ạ các ngành của nó để giúp ngành nó tăng trưởng và giúp ngành tăng trưởng thì chúng ta thấy là chúng ta phải nhìn trước đó là kinh tế vĩ mô vậy kinh tế vĩ mô lúc này là người ta đang hút tiền về nếu người ta đang hút tiền về bằng một cách nào đó mang được chất là linh hoạt nhưng tuy nhiên thì nó lại phụ thuộc khá lớn vào một số các nền kinh tế thế giới như là Mỹ bởi vì chúng ta xuất khẩu sang Mỹ rất là lớn nếu bây giờ chúng ta xuất khẩu sang Mỹ đúng không xuất khẩu sang Mỹ chúng ta bơm tiền ra để tạo ra nhiều hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ thì nước Mỹ vì người ta đang bị khủng hoảng người ta không mua người không mua thì gì ạ à? toàn bộ toàn bộ hàng hóa để hàng tồn kho nên chúng ta tạo ra hàng hóa mà hàng tồn kho thì doanh nghiệp chúng ta nó chết nhanh hơn nên cái, cái quan trọng nữa ở đây đó là gì vấn đề ở đây đó là kinh tế chúng ta họ đang điều hành làm sao để tốt nhất bơm tiền ra bơm tiền ra hút vào mức cách tốt nhất để giữ cho tỷ giá ổn định giữ cho lạm phát ổn định đó là cách mà chúng ta thấy rằng chính phủ đang làm còn việc mà dòng cổ phiếu nào hay là nhóm cổ phiếu nào có thể tốt trong xu hướng trong thời gian tới thì chúng ta cần phải một là gì ạ thứ nhất là chúng ta thấy thấy là cách hút bơm hút tiền của chính phủ nhưng điều thứ hai là liên quan ảnh hưởng rất lớn đó là gì ạ đó là mỹ bởi vì nước mỹ là cái nước mà chúng ta thấy là chúng ta xuất siêu sang nước mỹ khá là lớn nên nếu mà mỹ lại tiếp tục tăng tỷ giá à tiếp tục là hút tiền về đúng không tiếp tục hút tiền về làm cho đồng đô la lại tiếp tục gia tăng và khi đồng đô la tiếp tục gia tăng thì tỷ giá của chúng ta lại tiếp tục đồng Việt Nam lại tiếp tục mất giá và nếu đồng Việt Nam tiếp tục mất giá thì cái việc mà chúng ta cần phải lại để bán USD ra hoặc là chúng ta gì ạ à? phải bán USD ra đến điều đương nhiên rồi bởi vì nếu mà không bán đồng USD ra thì rõ ràng dòng tiền ở nước ngoài người ta sẽ rút ra một là họ rút ra họ không đầu tư Việt Nam nữa hai là gì ạ họ rút ra là một họ không đầu tư là hai thứ ba nữa là gì ạ thứ ba nữa là hàng hóa chúng ta nhập siêu về nhập nhập nhập khẩu về với chi phí rất là cao dẫn đến là chúng ta gì khủng hoảng khủng hoảng kép các bạn có hiểu điều này không thế thì nếu khủng hoảng kép thì cái nền kinh tế chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên về góc độ nào đó thì Dũng mong rằng là các bạn có thể sâu chuỗi được những cái ảnh hưởng tác động qua lại với nhau thế thì bây giờ chúng ta sẽ là bơm tiền ra thì rõ ràng là gì ạ à? đang gì ạ à? nó không đúng theo cái cách mà mà các ta đang không đúng cách mà nền kinh tế chúng ta đang vận hành mà nó không đúng cách nền kinh tế vận hành thì chúng ta đang nhìn thấy là đang hút tiền mà hút tiền chúng lại đầu tư chứng khoán chúng ta lại margin chứng khoán lúc này chúng ta lại mua zin cổ phiếu và nghĩ rằng cổ phiếu đang tăng rất mạnh lúc này thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó không phải là cách chúng ta đầu tư khôn ngoan thì về cách đầu tư khôn ngoan là gì ạ cách đầu tư khôn ngoan một là nó sẽ tạo ra thực ra cổ phiếu nó sẽ tạo ra những cái khoảng loạn như sau một đầu tiên là nếu thực sự là cổ phiếu này lúc nó giá rẻ giả sử chúng ta ví dụ nên giá rẻ chúng ta đang thấy là tất cả đánh giá của nền kinh tế vĩ mô dù là chúng ta đang hút tiền nha dù chúng ta đang hút tiền hút tiền về nhưng mọi người thấy là nền kinh tế vĩ mô của chúng ta đang tốt ờ, nền kinh tế Mỹ có thể tới đây sẽ gì ạ trải qua tức là kết thúc khủng hoảng thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là kiểu gì dòng tiền lớn sẽ tham gia vào đây dòng tiền lớn họ tham gia ở đây bởi vì các chuyên gia họ đánh giá rất là cao các thiên tài đầu tư chứng khoán tất cả các quỹ định chế tài chính thế giới người ta đánh giá rất là cao bởi vì họ đầu tư Việt Nam thì họ cần phải hiểu rõ được tỷ giá họ hiểu rõ rằng là nếu họ gì ạ tiếp tục giữ tiền Việt Nam mà trong mai không may đồng, đồng Việt Nam này mất 5 10 thì sao nên họ rất là gì, thận trọng ở lúc này chúng ta biết rằng là họ cũng cần phải thận trọng bởi vì giống như một vài các gì ạ à, các nước khác khi mà đặc biệt là Thái Lan khi mà đồng Việt Nam Thái Lan mất giá thì những ai đó đầu tư Việt Lan thì đặc biệt doanh nghiệp lớn có thể bị phá sản trong thời gian nhanh chóng nên cái này là cái chúng ta thấy là dòng tiền thận trọng Đấy, vẫn đang gì ạ đang rất là thận trọng để tham gia thị trường vậy bây giờ chúng ta thấy là mỗi một hôm nó kéo lên nó hồi tí đây này kéo lên nó hồi chút nó kéo lên nó hồi chút nó kéo lên nó hồi chút mà chúng ta cứ bảo là chúng ta mua vào đúng không ạ vậy cơ bản là nếu nhà nước tăng lãi suất thì để làm gì ạ đầu tiên chúng ta hút tiền về đúng không hút tiền về tức là hiền tiền nó kham muốn thì nó làm cho dẫn đến là hàng hóa bắt đầu có xu hướng giảm đúng không hàng ngoại tại vì lạm phát nó cao hút tiền về thì tiền nó bắt đầu khan hiếm tiền nó không là rác nữa thì hàng hóa nó sẽ giảm hàng hóa nó sẽ giảm giảm thì nó làm cho gì ạ người nhà đầu tư gì ạ nhà người dân sẽ mua nhiều hàng hóa hơn tại vì người ta sẽ thấy là giá cao mọi thứ đắt đỏ người không mua khi mà người ta mua nhiều hàng hóa hơn nhu cầu tiếp tục gia tăng nó tạo ra gì ạ sự xoay chuyển của nền kinh tế lúc này chúng ta thấy là cái nền kinh tế bắt đầu xoay chuyển Ờ, mọi thứ vận động rồi thì cái lúc lúc đó chúng ta kích thích kinh tế khi lúc đấy là lạm phát ở đỉnh điểm thì đấy mới là lúc mà thị trường tạo đáy còn thời điểm mà mọi thứ nó chưa rõ ràng tức là lạm phát nó chưa ở đỉnh điểm lạm phát khi là nó ở đỉnh điểm thì lúc đó người ta sẽ kích kinh tế nhưng kích thích kinh tế nếu giống như năm 2009 chúng ta thích kích thích kinh tế theo kiểu gì ạ theo kiểu chúng ta thích thích đại trả ngành nào kích thích thì dẫn đến là tiền nó sẽ nhảy vào gì ạ chứng khoán và nhảy vào bất động sản và dẫn đến là chúng ta lại tiếp tục tạo ra lạm phát nên nếu kích thích kinh tế thì chúng ta kích, kích thích những cái ngành mà tạo ra sản xuất tạo ra sản xuất thì kích thích thì Dũng tin chắc là sau cái giai đoạn này chính phủ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta rút ra những bài học từ những chu kỳ trước đó là gì ạ chúng ta chỉ kích thích vào những cái gì ạ mặt hàng như là thiết yếu của người dân giúp cho người dân có nhu cầu mua nhiều hàng hóa hơn làm cho gì ạ nhiều công ăn việc làm hơn khi nhiều công ăn việc làm hơn thì nó lại tạo ra của cả vật chất và đấy chính là cách mà chúng ta thấy là nền kinh tế nó vận động như vậy thế bây giờ chúng ta nhìn thấy gì ạ rõ ràng dòng tiền ở đây là gì ạ sau khi test đây là test đáy thứ nhất và test đáy thứ hai và hiện tại chúng ta thấy nó kéo lên kéo lên như này chưa đảm bảo cho cái việc xu hướng tăng à, nó sẽ có một số cái như này nếu trong trường hợp ở đây chúng ta sẽ hiểu đơn giản như này đây trường hợp tích cực nhất tại vì bây giờ chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta ở đây chúng ta gọi là điều hành kinh tế chúng ta ở trên cái đoạn là hút bơm tiền một cách linh hoạt chúng ta bơm hút tiền một cách linh hoạt vậy nếu trong trường hợp bơm hút tiền một cách linh hoạt thì giả sử ở trong dạng này thị trường đang ở trạng thái tích lũy trong trường hợp trạng thái tích lũy chúng ta gọi là bơm tiền mang tính chất rằng là mọi thứ đang ổn định chúng ta gọi là đang ổn định điện thì cổ phiếu trong trường hợp tích cực nhất này, chúng ta gọi là tích cực nhất tích cực nhất thì nó sẽ kéo lên đây nó kéo lên đến đâu đây đó chúng ta hiểu đơn giản nó kéo lên đâu đây đó và khi khi nó kéo lên đây đâu đó thì rõ ràng nó gặp những cả này bởi vì thực tế là nó kéo lên để gì ạ mục đích để gì ạ thu gom cổ phiếu đây chúng ta đang gọi là ổn định nó thu gom cổ phiếu và tiếp tục nó lại tiếp tục đạp xuống để thu gom được nhiều hơn bởi vì nó không muốn mua một cổ phiếu giá cao nhà đầu tư tạo lập những nhà đầu tư lớn tổ chức lớn họ sẽ không mua cổ phiếu giá cao ở đây bởi vì họ mua muốn mua bao nhiêu cổ phiếu cũng được nên trong trường hợp họ kéo lên đây và họ tiếp tục kiểm tra một lần nữa và quá trình này kéo lên rũ bỏ một này là vài lần trước khi gì à, cổ phiếu sẽ gì à, có những lần rũ bỏ lần cuối tức là bị gãy toàn bộ cái vùng này trước khi tăng lên kịch bản này theo quan điểm cá nhân của Dũng sẽ là không cao lý do tại sao nó lại không cao tức là kịch bản mà đi ngang như này nó là không cao theo anh chị em lý do tại sao kịch bản này nó lại không cao ạ kịch bản đi ngang rũ bỏ đi ngang rũ bỏ trong thời điểm này nó là không cao đấy nó là không cao bởi vì thứ nhất là gì ạ rõ ràng chúng ta vẫn đang gì ạ điều chúng ta đang ổn định chưa chúng ta đang ổn định ổn định kinh tế chứ không phải chúng ta đang kích thích kinh tế chúng ta làm sao để ổn định lạm phát ổn định mọi thứ và cái ổn định này nó phụ thuộc vào gì ạ một là phụ thuộc xuất khẩu và chúng ta đang xuất khẩu lớn sang Mỹ nếu trong trường hợp mà Mỹ Mỹ mà là tiếp tục gì ạ à? nếu bây giờ chúng ta họ họ bảo là họ sẽ gì ạ à? họ sẽ phá giá thêm 0,5 nữa hoặc là phá giá 0,75 nữa thì cái liệu cái kênh này nó bị gãy không ạ chúng ta có biết là không biết là nó thực tế nó có gãy không nhưng nếu trong hợp nó gãy kênh ở đây tiếp nếu trong hợp nó bị gãy kênh ở đây tiếp thì chúng ta thấy là chúng ta mua trung bình giá xuống ở đây gì nè. bây giờ hạn nếu trong hợp mà tiếp tục để cái tỷ giá tiếp tục leo thang tỷ giá tiếp tục leo thang thì cái việc mà nó bị gãy kênh như này là đương nhiên bởi vì lúc này chúng ta lại một là nếu bây giờ nếu bây giờ cái gì ạ à? ngân hàng nhà nước mà chúng ta lại à, cái việc mà đô họ không muốn bán ra đô nữa họ không muốn bán ra đô nữa đúng không đô họ đã bán ra 10 tỷ USD rồi họ muốn không muốn ra, bán ra đô nữa thì họ phải làm gì ạ à? họ mua trái phiếu đủ rồi không muốn bán đô ra nữa không tức là mua trái phiếu nhá, chúng ta bán đâu ra để rút tiền về thứ hai là mua trái phiếu còn thứ ba làm gì ạ họ dùng cái gì ạ họ tăng lãi suất đúng không công cụ cuối tiếp theo là họ tăng lãi suất thế thì nếu mà tỷ giá mà nó chênh lệch thì chỉ những cái công cụ đó để làm đấy tăng lãi suất đây gì ạ hút tiền về tăng lãi suất hút tiền về hút tiền về qua gì ạ qua một cái kênh đó là trái phiếu hoặc là tín phiếu hút tiền về qua USD thế thì ba cái đấy thì rõ ràng là nó khiến cho gì ạ nếu hút tiền về như vậy thì nó khiến cho gì ạ chi phí chi phí gì ạ chi phí hàng hóa chi phí mọi thứ tiếp tục gia tăng mà chi phí hàng hóa tiếp tục gia tăng thì nhà đầu tư chúng ta các doanh nghiệp chúng ta có mở rộng sản xuất không có mở rộng sản xuất không ạ nếu mà chi phí gia tăng mọi thứ gia tăng họ có mở rộng sản xuất họ phải giữ tiền mặt họ phải giữ thật nhiều tiền mặt để xem là cái doanh nghiệp nào sắp phá sản để xem doanh nghiệp nào nó sắp chết để thâu tóm đúng không để xem doanh nghiệp nó giảm sâu nhất để xem là hàng hóa nào nó bị giảm sâu nhất thì lúc đó họ mới mua thì đấy chính là chiến lược của các doanh nghiệp lớn chiến lược của gì ạ của những cái doanh nghiệp có nhiều tiền mặt nên chúng ta thấy là Hòa Phát họ đang có nhiều tiền mặt họ đang có lợi thế không ạ nếu bây giờ tự nhiên là các doanh nghiệp cùng là thép họ không trụ được này thì họ có thể gì ạ phá sản nên Hòa Phát thì họ chỉ có là họ có bao nhiêu có một tỷ hơn một tỷ tiền mặt đúng không ạ thì họ mua vào hạ à, ba tỷ đúng không Hòa Phát như 60.000 tỷ họ bắt đầu bỏ tiền ra để họ thâu tóm VinFast đúng không Vin họ cũng có rất nhiều tiền mặt nếu bây giờ họ có nhiều tiền mặt thì lúc này là đây là cơ hội để họ thâu tóm doanh nghiệp khác nên họ sẽ gì ạ trong cái doanh quá trình suy thoái này những doanh nghiệp nào mà nó khỏe thì nó sẽ gì ạ nó sẽ là cái cơ hội để gì ạ họ tiếp tục thâu tóm còn những doanh nghiệp nào ăn yếu ớt như là hãy đặc biệt những cổ phiếu chuyên đi gì ạ chuyên làm giá chuyên gì ạ chuyên uh, kéo giá cổ phiếu thì dẫn đến là gì ạ nó sẽ bị phá sản và sẽ bị một công ty nào đó thâu tóm đấy là cách mà thị trường vận động bây giờ thế thì nếu chúng ta hiểu rõ ở đây thì việc của chúng ta mua bán mua ở đây là điều rất nguy hiểm đấy là cái điều thứ nhất cái thứ hai Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một vài các cổ phiếu một vài cổ phiếu theo các bạn này thì đây là cổ phiếu nó ở giai đoạn nào Dũng có một khái niệm khái niệm trong VSA bao nhiêu bạn biết về VSA comment số 1 đúng không ạ cũng sẽ chỉ cho các bạn cái khái niệm trong beta nếu các bạn biết chỉ rõ chúng ta phân tích một vài cổ phiếu để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không hiểu rõ thực sự cổ phiếu thực trạng cổ phiếu mọi thứ vận động cổ phiếu à, kinh tế vĩ mô nó chỉ là một phần đấy ạ nhưng chúng ta thấy là thị trường chứng khoán bao giờ nó cũng đi trước cái sự phản ánh kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô có thể thời điểm nào đó mọi thứ rất là xấu cực kỳ là xấu luôn nhưng bản thân gì ạ bản thân các nhà đầu tư tài chính bản thân các gì ạ chủ doanh nghiệp bản thân các gì ạ à, các chuyên gia phân tích chuyên sâu về tài chính họ hiểu rõ rằng là họ sẽ mua cổ phiếu trước khi mà những yếu tố xấu nhất của nền kinh tế ra thế ra tức là lạm phát cao nhất thì lúc đó thì à, tài sản sẽ tạo đáy tức là khi nào lạm phát ở mức đỉnh điểm thì lôi tài sản tạo đáy vậy lạm phát chúng ta nó vẫn tiếp tục đang tăng thế thì đúng không thế thì đây mới là, là gọi là linh hoạt chúng ta hiểu không ạ 7 ngày nó mới linh hoạt tức là chúng ta đang bơm thổi bơm hút linh hoạt bởi vì chúng ta đang gì ạ không kiểm soát được nên chúng ta cứ bơm ra mua vào nên ở đây chúng ta thấy là trong thời gian tới việc bơm tiền ra hút vào tiên được nữa hút vào bởi vì chúng ta đang gì ạ đang gọi là linh hoạt và chúng ta thấy là một số lượng tiền lớn đã được hút ra do bán gì ạ bán ngoại tệ cũng là cách để chúng ta hiểu đơn giản đó là gì họ đang sử dụng một cách linh hoạt để giữ cho đồng tiền Việt Nam ổn định tránh trường hợp hút tiền ra khỏi thị trường thế bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là điều gì đang diễn ra đấy ạ điều gì diễn ra đấy ạ đó là gì ạ đây là cổ phiếu mọi người sẽ là tốt chúng ta nhìn nhá phân tích đấy ạ đầu tiên chúng ta phân tích là dòng tiền lớn đúng không có một cái dòng tiền lớn vượt qua đỉnh nhưng rõ ràng phía trên này làm sao dòng tiền phía trên đây làm sao một dòng tiền lớn đã bán ra phân phối bao nhiêu bạn nhìn thấy là đây là quá trình phân phối ạ comment số 2 ạ dòng tiền lớn họ bán ra và tạo ra quá trình phân phối rất là mạnh bởi vì vượt đỉnh cái nhịp đầu tiên khối lượng lớn như này trên cái nền rất dài thì việc kéo lên phân phối liên tục và tiếp tục họ lại điều chỉnh nhịp thứ hai họ kéo lên cái điều mà đáng nói ở đây các bạn biết là gì không ạ cái điều đáng nói trong viết a đó là kéo lên nhịp hai đấy thì đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai đỉnh thứ hai kéo lên cái gì đang diễn ra đây ạ kéo lên kéo lên làm gì ạ kéo lên nhưng kéo lên không có khối lượng kéo lên không có khối lượng tức là ở đây chúng ta là cái nguồn cung ở đây rất là lớn và thứ hai không có cầu thiếu cầu nguồn cung ở đây rất là lớn so với kẹt còn mới kéo lên thiếu cầu đó là gì ạ đỉnh thứ hai và chúng ta biết rằng là bắt đầu từ đoạn này trở xuống từ đoạn này trở xuống chúng ta sẽ nhìn từng đoạn một tiếp tục này giảm xuống khối lượng làm sao ạ giảm xuống khối lượng lớn kéo lên khối lượng thấp giảm xuống khối lượng lớn kéo lên khối lượng thấp vậy đây là cổ phiếu nếu về góc độ nào đó nhìn và so với thị trường nó mạnh hơn hay là yếu hơn thị trường chúng ta đang nhìn trên cái đỉnh nhá chúng ta đang nhìn trên đỉnh nhá nhưng chất đỉnh một cổ phiếu nhìn trên một xu hướng tăng cổ phiếu thì rõ ràng là cổ phiếu này xét về vn index thì rõ ràng nó đang khỏe hơn thị trường đúng không ạ bao nhiêu em nhìn thấy là nếu chúng ta xét về cái chỉ số vn index thì rõ ràng vn index nó đang là chút là đi xuống trong trong cổ phiếu này đang ở phía trên về cơ bản chúng ta thấy nó khỏe hơn thị trường nhưng rõ ràng là gì ạ về cơ bản cái thứ hai nếu chúng ta nhìn phân tích vào cổ phiếu từng bước như này thì rõ ràng cả cái đoạn này những cái đáy sau thấp hơn những đỉnh sau thấp hơn khối lượng ra lớn hơn thì chúng ta thấy rằng gì ạ quá trình kéo này nó cũng chỉ giống như kéo này thôi ạ giống như kéo này rồi đây là một trong những cổ phiếu để chúng ta nhìn đại diện cho thị trường chúng ta nhìn cho đại diện cho thị trường những quá trình kéo như này là như quá trình kéo lên rất là yếu kéo lên rất là yếu và những cái đỉnh sau này thấp hơn nên về cơ bản chúng ta thấy rằng là thông tin về có thể nâng hạng thông tin về gì về tăng trưởng GDP mà thông tin một số các chuyên gia bảo là tới đây thì à, Việt Nam nên bơm tiền ra Dũng không muốn muốn là chúng ta bản thân chúng ta tự là người đánh giá thôi Dũng không muốn nói là Dũng đúng hay Đắc sai mà chúng ta tự đưa ra quyết định mình anh chị em có thể đưa ra quyết định anh chị em có thể tự phân tích tại vì Dũng chỉ là những người dẫn chuyện để chúng ta nhìn thấy thôi ạ vậy câu chuyện gì ở đây ạ một cổ phiếu dẫn đầu một cổ phiếu khỏe mà nó đang gì ạ tức là cổ phiếu mà còn công nghệ đang được hưởng lợi đúng không chúng ta gọi là 4.0 5G đang áp dụng vào Việt Nam để thúc đẩy công nghệ tăng mạnh mà nó đang bị ảnh hưởng như này cổ phiếu blue chip nó đang bị ảnh hưởng như này thì bây giờ chúng ta đã mua cổ phiếu này không ạ nếu bây chúng ta không mua cổ phiếu này mà cổ phiếu này nó có khả năng bị giảm tiếp khỏe mạnh mà nó đang khả năng bị giảm tiếp thì điều gì diễn ra đấy cái đầu tiên chúng ta sẽ nhìn đấy là thực tế nếu bây giờ để xét về góc độ nào đó thì cái xác suất giảm của cổ phiếu này nó khá là cao nó chiếm khoảng 80 phần trăm nhưng ở ngoài kia thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu mạnh chúng ta mua vào bao anh chị em đã hiểu cái đầu tiên là chúng ta sẽ nói về một cổ phiếu mạnh chúng ta hiểu điều này với chúng ta đang gì phân tích thì chúng ta phân tích theo kiểu gì ạ thế thì bây giờ chúng ta hỏi như là bây giờ có một câu hỏi tiếp theo là phân tích khi giảm vào vùng hỗ trợ có mua không à phân tích khi giảm về hùng hỗ trợ có mua không nào bao các bạn có thể comment cái điều này không ạ nếu phân tích khi giảm hùng hỗ trợ có mua không nào chúng ta phân tích đi ạ nào chúng ta sẽ comment anh chị em comment hết đi tại vì đây là chương trình mà chúng ta thực thiến chúng ta học chúng ta học được dung đang hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta học thật nhanh bằng viết đấy đây là chương trình viết và Dũng đang đào tạo và Dũng muốn cho anh chị em có thể nhìn cách ra luôn không không phải là gì ạ không phải nghĩ ngợi gì cả chúng ta có thể học một cách đơn giản đấy nếu bây giờ Dũng đưa ra nó mang thứ nhất là khẳng định thì ngày mai nó hồi tí lại anh chị em nhảy vào mua và anh chị em sẽ nó tóm lại là sẽ dính đòn rất là nhanh một cổ phiếu đang tạo đỉnh vượt qua đỉnh không thành công mà cái đoạn này là chính là LPSI trong Veda đáy sau thấp hơn đỉnh sau thấp hơn khối lượng đang lớn ra và đây chính là gì ạ yeah. trên đầu tư chứng khoán mà chúng ta cứ chơi đánh đô đánh đề thì làm gì ạ đúng không cược đi thầy ơi à <laughs> Đấy, cược đi thầy ơi nó có một câu chuyện như này trước khi à, chuyển cho các bạn câu chuyện à, thưa phân tích thứ hai thì chúng ta thấy là hiểu đơn giản có một ông ấy ạ có một ông à, quan văn thế thì ờ, có một cậu trẻ con đó, cậu ờ, đứng ở trên cái đồi cậu đái xuống thì ông quan văn ông đi qua ông bảo là gì ạ đấy cậu ông cũng thấy là đái nó đái thì ông thấy vui lắm ông bảo là mày, mày tuyệt vời lắm ông khen đấy và ông bảo là tí có một thằng khác nữa nó đeo kiếm đeo các thứ đấy mày đi qua thì mày làm gì ạ mày cũng cứ đứng đấy mày tè cho nó và chúng ta biết điều gì diễn ra không ạ tức con quan văn thì ông bảo là ông nói cho ông kia biết cho thằng người cậu chị đứa trẻ con kia là gì ạ ông thấy rất là vui khi nó làm điều đó và ông có nói là tí nữa có một cái thằng quan võ đi qua và nói điều đó cho nó thì không biết điều gì diễn ra trong đầu tư chứng khoán á, cược hay là cố chứng tỏ mình nha cược với ai đó hoặc cố chứng tỏ mình thì theo bạn chúng ta gọi là gì ạ đấy tại vì chúng ta đang muốn khẳng định chính bản thân chúng ta đầu tư chứng khoán nó luôn luôn có 7 đến 80 phần trăm tức là bình thường như là đầu tư xuất sắc nhất thì có khoảng 70 phần trăm thành công còn nhà đầu tư gì ạ xuất sắc nhất 70 phần trăm thành công còn vẫn có 3 đến 10 phần 30 phần trăm yeah, dạ, là thất bại 30 phần trăm là thất bại đấy là góc độ như vậy còn thứ hai nữa là gì ạ khi mà mình biết nó xảy ra như này nếu các bạn nào đã học của DVD thì biết xảy ra như này Đấy. quan điểm mà được <laughs> để phản định quan điểm quan điểm hay không là bạn có được tiền hay không bạn kiếm được tiền hay không đơn giản thôi nhà đầu tư thành công này nhà đầu tư có kiếm được tiền hay không hay là chúng ta đang tiến mất tiền ạ à? đơn giản thế thôi ạ à. nhà đầu tư là thành công là nhà đầu tư là sau một năm họ kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau mỗi một năm họ kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nếu họ mất họ mất bao nhiêu nếu họ được họ được bao nhiêu đơn giản thế thôi ạ à. anh chị em hiểu chưa mất là mất bao nhiêu được là một bao nhiêu Dũng không phải ở đây để tranh luận với câu chuyện này Dũng chỉ muốn đây là một câu chuyện rất thú vị về cược hay, hay không cược chúng ta lại tiếp tục câu chuyện thứ hai để các bạn thấy là bạn cứ giữ cổ phiếu không sao cả đây là câu chuyện là gì ạ bạn muốn là mình là con văn hay con võ ạ hiểu không ạ muốn là con văn hay con võ mình kể một câu chuyện là con văn con võ nếu mình nghĩ rằng là gì ạ mình khẳng định là nó sẽ xuống thì điều gì diễn ra hello nếu mình khẳng định điều gì nó sẽ xuống thì điều diễn ra bởi vì mình không nắm giữ cổ phiếu một một ai đó họ đang nắm giữ cổ phiếu sao nếu nó lên thì mình không mất cái gì cả chúng ta hiểu không đấy thế chúng ta phải sử dụng cái cái đầu này này đấy là câu chuyện câu chuyện không kể như thế để chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta phải sử dụng đầu dùng não để tư duy chứ không thể sử dụng ý nghĩ để tư duy được đấy thế thì ở đây chúng ta hiểu rằng là nếu dũng chỉ cần một dùng là dũng khẳng định là cổ phiếu này sẽ xuống nhưng vì nhà đầu tư muốn khẳng định là cổ phiếu này sẽ lên câu chuyện ở đây là nếu lên các bạn cũng chẳng được bao nhiêu cả bởi vì gì ạ trong trường hợp nó lên trong trường hợp nếu nó lên nhá thì trường hợp nó lên nó phải bứt phá qua cái vùng này rất là mạnh và thứ hai nó phải test đi test lại mốc 100 này rất là dài trước khi nó lên thì lúc này mình có mua thì cũng không muộn đấy cái thứ nhất nhưng nếu mà nó xuống chúng ta đang có tiền chúng ta đang giữ thì chúng ta đã trả giá rất là đắt trong cái việc mà trò chơi không ngân sức này nên đấy chúng ta thấy là trong đầu tư chúng ta hay gần tại vì câu chuyện này là câu chuyện này chúng ta thấy rằng là mọi người hay khẳng định là cổ phiếu chúng ta tốt khẳng định cổ phiếu chúng ta cực kỳ tốt đúng không có phải đấy không ạ chúng ta luôn luôn khẳng định cổ phiếu chúng ta rất tốt đặc biệt là vừa rồi có một bạn bạn nói là cổ phiếu này cực kỳ tốt cổ phiếu cực kỳ cực kỳ tốt sau đó thì bạn đang là đang từ 500 triệu lãi được 2 tỷ à, lãi được một một tỷ rưỡi vì bạn cứ khẳng định nó tốt quá nhưng bây giờ bạn chỉ còn nhỉ? mua giá 65 nhé mua giá 65 mua trung bình trung bình lên đến gì ạ à? margin các thứ lên đến được tỷ rưỡi xong cứ khẳng định khẳng định đến bây giờ nó chỉ còn 200 200 rưỡi rồi tôi mất hết toàn bộ tiền mất toàn bộ số tiền lãi hơn một tỷ rưỡi đó và đang âm luôn ngược lại gì ạ hai trăm rưỡi bao nhiêu bạn đã từng bị như vậy và đang bị như vậy có thể comment số 1 không ạ chúng ta đã bị như vậy nhưng chúng ta không không tỉnh ngộ ra và đây câu chuyện là như vậy chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này theo các bạn đây cổ phiếu này là làm sao chúng ta nhìn nhá lại phân tích tiếp tục nhé Dũng phân tích cho chúng ta nhìn thấy cái điều này đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là cái quá trình tăng này tăng tăng giá rất mạnh và điều gì đang diễn ra này chúng ta nhìn thấy tăng giá rất mạnh này tăng giá rất mạnh tăng giá rất mạnh này và điều gì đang diễn ra này quá trình tăng giá nó tạo ra những cái khối lượng tăng quá trình kéo giá chúng lại tiếp tục này nó tạo ra một cái đỉnh thứ hai đỉnh thứ hai chúng ta nhìn thấy điều gì ạ điều thứ hai chúng ta điều gì ạ đỉnh thứ hai ạ anh chị em sử dụng VETA để xử lý ạ đỉnh thứ hai nó thấy điều gì ạ tiếp tục kéo giá vượt đỉnh khiến cho nhà đầu tư chúng ta sung sướng phải không ạ đỉnh thứ hai vượt đỉnh nhà đầu tư sung sướng nhưng về góc độ nào đó tiền tổ chức đang bán ra tiền tổ chức đang bán ra tiền tổ chức kéo lên tiếp tục bán ra liên tục như này và cái vùng này nó đang hình thành gì ạ vùng này nó cũng đang hình thành gì ạ lại tiếp tục giảm xong rồi hình thành gì ạ LPSI đúng không ạ và toàn bộ cả vùng trên này theo buổi đầu tuần đó là áp thớt đúng không áp thấp tức là kéo lên rũ bỏ còn ở đây chúng ta gọi là hình thành những biên độ và sau này cổ phiếu là nó sẽ gì ạ anh chị em nhớ cổ phiếu này anh chị em comment rồi ạ comment số 1000 vào được dung ạ cũng sẽ chỉ cho anh chị em này sau khi nó đến ngày làm sao có thể comment xem là chúng ta xử định xem là cái tình tình hình cổ phiếu này sẽ như nào cái chu kỳ cổ phiếu này sẽ như nào ạ cái cổ phiếu này sẽ như nào ạ nó sẽ như thế này sau đó lại tiếp tục thách thức đấy hiểu chưa nó sẽ như thế đấy ạ chúng ta thách thức nhau như vậy câu chuyện kia để chúng ta thấy rằng là vì chúng ta thách thức nhau thiếu hiểu biết chúng ta sẽ bị dính những cái đòn như vậy nó rơi xuống một cách tự do rơi xuống mà chúng ta chẳng biết lý do tại sao nhưng chúng ta vẫn nói là cổ phiếu này tốt cổ phiếu là cực kỳ tốt đúng không ai đã hiểu điều này rồi comment số 2 cái nếu hiểu comment số 2 rồi lại tiếp tục cho chúng ta phân tích một vài cổ phiếu khác nữa đấy là những cổ phiếu kênh trên chúng lấy một cái cổ phiếu khác trong kênh trên nữa để chúng ta nhìn thấy không phải tất cả cổ phiếu kênh trên đều như này nhưng chúng ta phải gì ạ sử dụng tư duy để chúng ta giữ được tiền còn bạn không giữ được tiền lúc này thì ạ không giữ tiền lúc này thì không bao giờ có thể thành công được lại trả giá thêm một lần nữa và những cái video hôm nay các bạn biết rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được cái sự mất mát những phần lớn là khi mà chúng ta xem video chúng ta rút ra bài học thì chả thấy ai có một cái bài học gì đây chúng ta chỉ nghe chúng ta biết rồi ạ nếu các bạn biết ơn Dũng mỗi một lần đó không phải là biết ơn biết ơn để mục đích là các bạn học được cái bài học gì đó trong này thực ra biết ơn một ai đó nó không phải là người đó vui hay là không vui mà biết ơn một ai đó để chúng ta nhớ là chúng ta đang học được bài học nào đó trong cái trải nghiệm chúng ta đơn giản đấy thôi ạ nên khi mà biết ơn nó được cho ai ạ biết ơn nó được cho mình á nó phải biết được cho được ai đâu ạ nếu chúng ta biết ơn một cái điều gì đó chúng ta học được nó được cho mình chứ không phải được cho ai cả nên cái đây đây là một cái quan trọng để các bạn hiểu rõ được cái gì ạ? cuộc sống chúng ta nó là như vậy đấy ạ vậy câu chuyện tiếp theo đây một bạn bạn Nam Trần bạn chia sẻ thì Dũng chia sẻ cho các bạn đấy ạ một cổ phiếu dao động lớn như này tiếp tục dao động lớn này khối lượng lớn ở trên vùng này chúng ta thấy là vừa rồi giá vân đạm đang tốt mọi thứ đang rất tốt tất cả cái cổ phiếu này nó lên được trong thời gian vừa qua nó chủ yếu là nó lên được do đâu ạ chúng ta biết là do đâu ạ chúng ta biết là do gì ạ nếu mà nói về cái chính sách kinh tế vĩ mô nói về mọi thứ à, chúng ta bảo là bây giờ dòng tiền nó gì ạ tiền nó đang gì ạ ở giai đoạn đầu tiền nó gì tiền nó rẻ nên người ta đầu tư vào cổ phiếu gì ạ hôm nay nhưng thực tế có phải không ạ đó là do năm 2000 bao nhiêu ạ năm 2021 22 lúc đó chúng ta nó cảng biển mọi thứ nó đang gì ạ nó đang hoạt động sôi nổi nhu cầu hàng hóa tăng tăng nên dẫn đến gì ạ nó tăng rất mạnh còn đến giai đoạn này nó đang giai đoạn phân phối nó đang đồng tiền rút ra khỏi thị trường quá trình kéo lên quá trình kéo lên rũ bỏ quá trình kéo lên rũ bỏ và chúng ta lại học lại câu chuyện của này bao anh chị em đã học được câu chuyện của đoạn này nếu anh chị em học được câu chuyện này học được câu chuyện của bài học này ạ chúng ta đã nói các bạn là đây là phân phối bán ra và đây là, là quá trình kéo lên để rũ bỏ chúng ta cần phải bán thì bán bớt ra đây rũ bỏ kéo lên và đây là cái quá trình cảnh báo cuối cùng anh chị em cảnh báo cuối cùng là phiên này anh chị em có nhớ không ai có nhớ được cái cảnh báo cuối cùng là phiên này Dũng có cảnh báo là đây là cơ hội cuối cùng để bán ra nếu bạn nhớ được câu chuyện này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ chúng ta nhớ bài học này đây là cái cảnh báo cuối cùng của cuối cùng là Dũng bảo các bạn cần phải bán ra đây là lần cuối cùng chứ không phải là còn lần nào nữa nhưng đã có một số ai đó người ta cười nhạt người ta cảm giác người ta bảo là tôi đang nắm giữ tôi ăn rất là nhiều đấy ạ nhưng đấy chúng ta hiểu đơn giản rồi nhưng tại sao Dũng lại muốn đưa chúng ta vào câu chuyện này bởi vì Zimendes nó cũng tương tự như vậy đấy ạ và anh chị em đã hiểu điều này với cổ phiếu Zimendes đây những cơ hội hay là gì ạ dặn cuối cùng nhớ điều này nhớ điều này hiểu chưa chúng ta sẽ còn rất nhiều câu chuyện khác nữa như để các bạn thấy là chúng ta hiểu về quy luật cung cầu mọi thứ sẽ rất tuyệt vời chúng ta PNG PNG PNG rơi thẳng đứng hiện tại kéo lên cái khối lượng của chúng ta ở đây vẫn chưa đạt nên cái quá trình mà tích lũy cổ phiếu này cần thêm thời gian và chúng ta tiếp tục theo thêm thời gian bởi vì thời điểm này chúng ta cũng không nắm rõ được là nó còn tiếp tục hay là tạo đỉnh ngay này nên ờ, nếu một cổ phiếu nào đó chúng ta không thể phân tích ngay là nó tốt hay nó xấu trong một khoảng thời gian bởi vì nó đang gì ạ nó đang chưa rõ ràng và chưa rõ ràng cho nó đứng ngoài chưa rõ ràng chúng ta là gì ạ tiếp tục theo dõi nó chúng ta sẽ tiếp tục đến cái gì ạ tiếp tục đến một vài cổ phiếu khác nữa BR BR thì có thể nó đang tích lũy đã kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ này có thể cổ phiếu này có thể thôi ạ à, nó tiếp tục kéo lên và nó tạo ra một là những cái gì ạ à, mô hình vai đầu vai ngược và là những cái biến động nhỏ ở đây tức đi xa hơn nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi bởi vì trong điểm này trong vùng này dù không khẳng định nó đang tốt hay xấu bởi vì nó cần thêm thời gian nếu trong thời gian nữa nó có cơ hội để tiếp tục tái tích lũy thì cái cổ phiếu này là cổ phiếu có thể trở thành siêu cổ phiếu nhưng nó chưa cái tái tích lũy mình ấy mua vào mình nắm giữ bởi vì nó rẻ thì có thể trong những đợt giảm sâu của thị trường chúng ta sẽ trở thành nạn nhân rất lớn đơn giản như thế nào ở đây một số bạn có nói rằng cổ phiếu bất động sản đúng không PNG một số cái Dũng sẽ cho chúng ta lại quay trở lại một cái khái niệm khác nữa là cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán cổ phiếu bất động sản cổ phiếu dầu khí vậy bây chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đang biến động lớn như này về cổ phiếu gì ạ à? ngân hàng làm sao cổ phiếu này có thể lên được chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HCM nếu chúng ta nhìn đôi chút đây một cái vai rất là nặng một vai rất là lớn nếu cổ phiếu này có tốt thì nó lên đến vùng này nó chỉ được một phiên duy nhất và nó phải củng cố một cái vai rất là lớn ở đây và nó phải mất từ một đến 2 tuần thậm chí nhiều hơn nhưng nếu gì ạ đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu không vào trọng tâm thì ao khỏi zoom đơn giản thôi ạ nha bạn này không có trọng tâm ao phải zoom bởi vì uh, đây uh, không phải là phím hàng hay là không phải gì ạ chúng ta đang nói về tiền về đầu tư chứng khoán bây giờ chúng ta sẽ hiểu đơn giản này sau mỗi chương trình này bao giờ chúng ta sẽ có tổng kết là cái sự liên hệ giữa giữa gì ạ giữa cái kinh tế vĩ mô việc rút tiền hay là gì ạ rút tiền hay là bơm tiền vào vậy nếu bây giờ chúng ta đang nhìn thấy rút tiền đúng không ạ chúng ta đang nhìn thấy mọi thứ đang rút tiền hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là các cổ phiếu hồi nó không đạt yêu cầu chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu mạnh nhất nó đang gì ạ phân phối nó nhìn thấy cổ phiếu mạnh nhất nó đang dòng tiền không tham gia vào thì chúng ta cần phải phân tích như thế nào ạ Bà anh chị em hiểu điều này chưa không phải đến đây là phí hàng chúng ta bởi vì nếu chúng ta cứ nhận phí hàng là chúng ta gì ạ nhìn ngay là biết là tài sản đang bị thua lỗ nặng rồi nhìn ngay là biết tài sản đã đi đời rồi không phải gì ạ nếu mà chúng ta tiếp tục dựa trên cái đấy nữa thì gì ạ mất tiền là điều đương nhiên làm sao có thể thành công được bây giờ một số dòng tiền lớn nó đang như thế cái thằng lớn thằng khỏe nhất bây giờ chúng ta đang tập trung vào thằng khỏe nhất xem nó như nào những cái điều nó đang diễn ra như vậy bản thân là chúng ta gì ạ nhiều lúc kinh tế vĩ mô nó xấu nhất như thị trường tạo đáy anh chị em hiểu không ạ hello anh chị em nếu hiểu là kinh tế vĩ mô nó xấu nhất thì trường tạo đáy nhưng bây giờ kinh tế vĩ mô nó đang hút tiền nhưng biết tạo đáy hay không thì chúng ta cần phải xem là thằng thằng khỏe nhất những thằng khỏe nhất thị trường những thằng yếu nhất tức là nó đang tạo đáy xem thằng khỏe nhất và thằng yếu nhất nó đang gì ạ ở đâu thằng khỏe nhất thì nó đang gì ạ nó không khỏe mà thằng yếu nhất thì nó cũng đang gì ạ cần phải cản rất lớn một thằng khỏe nhất thì nó đang rất là yếu một thằng yếu nhất nó đang rất là là gì ạ nó đang cũng rất khó để vượt qua vậy bây chúng ta hỏi cổ phiếu khác để làm gì ạ chúng ta đang học về VSA chứ không phải đi phím cổ phiếu phím hàng đấy thế thì để chúng ta thấy là tại vì mục đích ở đây là gì ạ giáo dục cho chúng ta bởi vì rõ ràng là bao nhiêu người mất tiền rồi bao nhiêu người phá sản rồi hôm qua có bạn bạn chia sẻ trên bạn comment trên đấy là nếu bây giờ kiếm được nhiều tiền thì gọi là nghiệp theo các bạn là, là nghiệp không ạ bây kiếm được nhiều tiền trên chứng khoán bảo là nghiệp bởi vì đã có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nên mình ăn trên xương máu của người nhà đầu tư khác thứ nhất đấy cho là nghiệp chúng ta sẽ không đầu tư nữa dừng đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là tất cả cái này là do gì ạ do chúng ta đâu ạ nghiệp nó đến từ chính bản thân mình chứ không phải đến từ người khác đâu ạ nghiệp nó đến từ bản thân mình có phải đến từ ai đâu ạ chúng ta tự tạo ra nghiệp thế tại sao bây giờ những cái nhà kinh doanh như là Bill Gates các thứ người ta gì ạ cũng là bán hàng ra người ta thu được rất nhiều lợi nhuận sau đó họ trở thành tỷ phú còn những người mua hàng Bill Gates có hiểu nhiều người thậm chí là bị mất tiền thì người đấy là gì ạ Bill Gates là tạo nghiệp à hay người ta tạo ra giá trị chúng ta đơn giản đấy thôi ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ uh, tại vì cái chương trình này Dũng muốn làm những cái chương trình để chúng ta mang tính chất là thực tế hôm qua thì Dũng làm cái chương trình truyền cảm hứng hôm nay Dũng làm cái chương trình để áp dụng nhìn góc nhìn về kinh tế vĩ mô đôi chút về việc sử sử dụng VSA vào ứng dụng kinh tế vĩ mô tác động đến gì ạ à? thị trường tác động đến VSA tác động đến mọi thứ như thế nào thì rõ ràng là gì ạ à? đây là bài học mà chúng ta phải trả giá phải trả rất nhiều tiền anh chị em đi học với những chương trình VSA của Dũng anh chị em cũng phải trả rất nhiều tiền và đây là chương trình miễn phí mà chúng ta nhìn thấy sờ thấy được những cổ phiếu nhìn thấy sờ thấy được và các bạn sẽ thấy theo dõi xem ạ tại vì mình phân tích rất là chi tiết ạ các bạn theo dõi thật chi tiết theo dõi thì à. xem nó thực tế nó phải như vậy không thì lúc đấy nhưng mà sau một thời gian chúng ta mới biết được còn bây giờ xem mà chúng ta gì ạ muốn kiếm tiền nhanh thì chúng ta mất rất là nhanh đấy là góc độ như vậy thế đây ở đây các bạn biết rằng là một cái nhà đầu tư thành công người ta phải hiểu là sự tác động của kinh tế vĩ mô với những ngành với dòng tiền với cổ phiếu nó như nào thì đây là đang phân tích theo cái dòng như vậy còn bây giờ chúng ta hỏi riêng cổ phiếu thì không phân tích được bởi vì nếu dòng tiền nó đi xuống thì cối cổ phiếu của bạn có tốt đến mấy nó vẫn cứ đi xuống và thậm chí là rủi ro lớn nên nếu mà chúng ta cứ tiếp tục phân tích một cổ phiếu mà không phân tích tổng quan về kinh tế vĩ mô về thị trường thì rõ ràng là chúng ta gì ạ ở cấp độ thấp nhất trong từng nhận thức khi chúng ta ở cấp độ thấp nhất trong từng nhận thức trong đầu tư chứng khoán như các bạn ai đó đã học về cái khóa học xu hướng dòng tiền à bí mật đầu tư chứng khoán có thể comment số 2 đúng không ạ cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán là khóa học mà Dũng đã gì ạ là một chương trình Dũng đào tạo và bây giờ có gì ạ có video rồi đấy các bạn có thể theo dõi video đó với một mức phí rất là thấp nhưng tuy nhiên là chúng ta đã hiểu rõ được tất cả những khía cạnh về chu kỳ thị trường về cổ phiếu dẫn đầu về các hoạt động của gì ạ à? các hoạt động của kinh tế vĩ mô về ngành về gì ạ à? về quy luật cung cầu về gì nữa đặc biệt về cảm xúc đúng không cho biết là cảm xúc có đến từ đâu à? những cái yếu tố nào tác động cảm xúc tất cả cái đấy điều đó là những cái chương trình mà Dũng muốn gửi đến chúng ta để chúng ta tập trung chúng ta học hành chúng ta có kiến thức thì chúng ta biết là thị trường nó vận hành như thế nào còn bây giờ mọi thứ nó đang gì ạ chưa rõ ràng thì chúng ta cần phải nắm rõ ràng bởi vì đây này nó sẽ có một cái kịch bản kịch bản này là kịch bản mà chúng ta có thể chưa biết được nó có thể diễn ra hay không nhưng nếu nó xảy ra một cái kịch bản như này thì cho các bạn biết rằng là nó xảy ra một kịch bản như này thì các bạn nghĩ thế nào chúng ta sẽ cho các bạn một kịch bản đó là kịch bản bao nhiêu bạn nhìn này ạ đấy ok ạ đấy chút ạ đây chúng ta sẽ nhìn ở đây đây là kỳ bản thị trường nó có thể ở đây này có thể ở đây có thể đấy ạ nếu mà có quá trình này DPS à, là quá trình này có một lượng cầu đỡ nhưng trong trường hợp nó bị gãy như này sao mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu ở đoạn này sao thì chúng ta sẽ bị mất rất nhiều tiền còn nếu lúc mà thị trường bắt đầu nó kéo lên test đáy kéo lên test đáy và để cho một giai đoạn dài như này để tạo ra xuống tăng thì lúc đấy gì ạ làm gì có tiền nữa làm gì có tiền để chơi cổ phiếu nữa làm gì kiếm lợi lợi lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm nữa thì lúc đó ai đó nói với chúng ta chúng ta phải là bốc phét đúng không nên thời điểm này là cho chúng ta nhìn góc nhìn để cho nó giữ được tiền đã ai chẳng muốn là chúng ta kiếm được tiền ai chẳng muốn là chúng ta gì ạ à, thành công trên thị trường chứng khoán vậy kinh tế vĩ mô chúng ta tốt hơn thế giới thì chúng ta trở thành nếu mình về cổ phiếu thì chúng ta sẽ thành là cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới đúng không giả sử nếu bây giờ chúng ta đang thấy là kinh tế chúng ta đang tốt hơn thế giới thì chúng ta sẽ có thể là trở thành cổ phiếu dẫn đầu trong cái chu kỳ tới nhưng bây giờ chúng ta ta ra là kinh tế thế giới đặc biệt là Mỹ châu Âu nó vẫn đang lạm phát mức cao khi lạm phát mức cao thì cái nhu cầu chi tiêu của nó sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta đang xuất khẩu sang Mỹ sang châu Âu rất lớn nên vấn đề là các doanh nghiệp chúng ta cũng bị ảnh hưởng các doanh nghiệp chúng nó bị ảnh hưởng nên một là gì ạ họ không bán được hàng hoặc họ bán lợi nhuận nó thấp mà nếu lợi nhuận nó thấp hoặc nó bị ảnh hưởng thì rõ ràng làm sao để tạo ra tăng trưởng kinh tế được hoặc là nó có tăng trưởng như thế nhưng bình thường là nó tăng trưởng gì ạ tám phần trăm nhưng bây giờ nó chỉ tăng trưởng bảy phần trăm ạ bình thường nó tăng trưởng tám phần trăm nhưng lại lạm phát nó chỉ là bao nhiêu ạ lạm phát nó chỉ bốn phần trăm nhưng bây giờ nó tăng trưởng bảy phần trăm nhưng lạm phát nó là sáu phần trăm nó là như vậy ạ tăng trưởng thấp như lạm phát cao mà tăng trưởng cao lạm phát thấp thì rõ ràng là chúng ta thấy là nếu mà tăng trưởng tăng trưởng cao lạm phát thấp thì chúng ta thấy là kinh tế chúng ta tuyệt vời nhưng bây giờ chúng ta lại nếu tăng trưởng thấp và lạm phát lại cao nữa thì điều gì diễn ra hoặc là nếu chúng ta tăng trưởng cao và lạm phát cao nữa thì cũng chẳng có gì diễn ra cả và chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là cái việc mà thị trường nó đang ở đâu đây mà nếu bình thường nhìn cái đoạn này ngắn thôi nhưng nó đã rơi đoạn này là nó rơi theo kiểu này cơ đây chúng ta nhỉ nếu nó rơi đoạn này nó rơi kiểu này đây nó rơi kiểu này đấy nó không phải ở đây nó rơi kiểu này nhìn ở trên VSA thì thế là nhìn trên VSA thì thế còn nó rơi kiểu này đấy nó rơi kiểu đấy đấy nó sẽ tạo ra một cái quá trình rơi thẳng đứng và nó có những khoảng trống rơi rất mạnh nếu mà nó bị gãy nó sẽ bị như vậy nên không thể nào nói bừa được chúng ta cứ nghe ở đâu đó nhưng Dũng là Dũng ấy người đã gì ạ đã từng phá sản đã có rất nhiều cái cái trải nghiệm thua lỗ rất nặng trên thị trường mong anh chị em giữ tiền còn bây giờ thì cổ phiếu nó rẻ rẻ thì rẻ nhưng uh, hỏi xem là họ nói khuyên chúng ta rẻ họ có mua không đấy họ khuyên chúng ta rẻ họ mua không vấn đề như vậy nên chúng ta thấy là giữa cái họ nói và họ làm khác nhau lắm còn dũng hiện tại dũng không mua đơn giản thôi chắc chắn là không mua còn bạn bạn nào học về của dvd rồi bạn đã trải nghiệm đi rồi thì bạn biết thừa cái điều này bạn đã học về nghiên cứu sâu với ta rồi bạn thích biết thừa cái điều này thì ờ, đây là cái chương trình mà mong rằng các bạn học được một cái kiến thức bổ ích nào đó trong toàn bộ chương trình thế thì ờ, dũng tổng kết nếu bạn nào không theo dõi được đầu đến cuối thì bạn có thể nghe phần tổng kết như sau đầu tiên là chúng ta sẽ nói về lạm phát tự nói về kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô chúng ta là vừa rồi là tăng trưởng khá là mạnh mạnh nhất từ trước đến nay nhưng tuy nhiên cái tức, tốc độ tăng trưởng mạnh này nó đến từ cái việc mà năm 2021 chúng ta bị giảm quá sâu do giữa covid nó giảm sâu từ covid giảm sâu nên bây giờ nó nó xuất phát từ cái cái giảm sâu đó thì nó tăng gọi tăng mạnh đấy là cái điều đầu tiên yếu tố thứ hai là chúng ta bảo một số anh chị em bảo là bơm tiền hút tiền với chính sách của bây giờ thì nhìn quan sát thì chúng ta thấy là đang hút tiền về không phải bơm tiền đấy chính sách hiện đại nhé là cách nào đó nó mang tính linh hoạt thôi ạ bơm tiền tại sao chúng ta gọi là đang linh hoạt bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là hút ở trên cái cái thời gian ngắn tức là một là chúng ta thấy là thời gian mà hút nó có 7 ngày 7 ngày xong lại trả hút trong 7 ngày nó trả còn sau này nó còn tiếp tục hút hay không thì chúng ta chưa biết được nhưng về cơ bản là chính sách hút lúc thì chúng ta thấy là đợt tuần trước của hút là gì ạ ờ, à? 40 40 tỷ 40 à 70 tỷ sau đó là hút tiếp 40 tỷ à, út tiếp 40 tỷ cái thứ hai là chúng ta thấy rằng gì ạ cái thứ hai là họ vừa rồi họ đã gì ạ để giảm cái việc mà chúng ta đồng tiền của chúng ta mất giá quá sâu thì họ đã gì ạ họ bắt đầu bán cái gì ạ bán USD ra để gì ạ bán USD ra để để nâng cái đồng tiền Việt Nam lên hút tiền về để nâng đồng tiền Việt Nam lên thì đây là hai chính sách mà chúng ta thấy là họ đang hút tiền vậy nếu mà chúng ta thấy là nền kinh tế về các tiền tiền đắt hay tiền rẻ mới có tiền ạ à? tiền đắt hay tiền rẻ nhé đầu tư thế mình hút tiền về nó dẫn đến là tiền đắt tức là lạm phát đang có xu hướng tăng mà lạm phát có xu hướng tăng thì rõ ràng các nhà đầu tư các gì ạ à? nhà đầu tư lớn họ không tội gì họ phải mua tài sản vào lúc này họ không tội gì họ phải đầu tư mạnh vào lúc này họ không tội gì họ phải gì à? bắt đáy lúc này chỉ có chúng ta bắt đáy là do cái chúng ta suy nghĩ hay do ai đó mách nước theo chúng ta một cách gì ạ có vấn đề chúng mày còn có đúng hay không thì bây giờ chúng ta gì ạ đây là cái góc nhìn của gì ạ góc nhìn của gì ạ góc nhìn này là góc nhìn của vĩ mô góc nhìn của vĩ mô thì đây chúng ta nhìn vĩ mô vĩ mô cái thứ hai là chúng ta thấy là về một số các ngành chủ đạo cho ngân hàng có thể thanh khoản đó là chứng khoán đó là bất động sản thì hai cái ngành này thì ngân hàng nhà nước không cho vay nữa tức là những cái ngành những cái lĩnh vực như là vay để gì ạ? tiêu dùng họ vẫn cho vay nhưng thực tế là họ hạn chế khá là nhiều nên dẫn đến là gì ạ à? cái vòng quay của tiền nó sẽ chậm đi vòng quay của tiền nó chậm đi thì rõ ràng là gì ạ à? lạm phát nó có thể bị ảnh hưởng khá là cao đấy cái tiếp theo vậy khi mà những cái yếu tố như này đang diễn ra thì hiện tại bởi vì rõ ràng chúng ta nhìn thấy một biến nữa biến nữa nó có thể tác động lên kinh tế Việt Nam đó là lạm phát Mỹ nó vẫn tiếp tục gia tăng và bản thân là Fed thì bảo tới đây sẽ nâng lãi suất từ 0,5 đến 0,75 phần trăm vậy tiếp tục nâng lãi suất thì đồng đô la Mỹ lại gì ạ à? tăng giá và tăng giá thì làm sao đồng đô la mỹ tăng giá thì chúng ta lại tiếp tục phải bơm tiền ra à tiếp tục phải bán USD ra hoặc là tiếp tục phải mua trái phiếu vào hoặc là phải nâng gì ạ nâng gì ạ phải phải nâng lãi suất lên chỉ có như vậy thôi đây là cái một cái gì đó nó rất là uh, logic nó nó chả có cái gì gọi là khó hiểu với chúng ta nếu anh chị em học về kinh tế vĩ mô nắm rõ được thì cái này chúng ta thấy là nó đơn giản thế thì nếu như vậy thì điều gì ra nâng lấy lên để, giảm lạm phát thôi để làm cho gì ạ tiền chúng ta nó giữ được ổn định giá để cho người ta không rút tiền ra đúng không thì rõ ràng là đấy là gì ạ đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý sau đó thì chúng ta làm gì ạ chúng ta sẽ nhìn góc độ đấy chúng ta không tin chúng ta nhìn góc độ đấy nó không đúng thì chúng ta làm gì chúng ta mang ra chúng ta phân tích cổ phiếu chúng ta phân tích cổ phiếu mạnh từ FPT từ một vài cổ phiếu đang khỏe nhận rẻ nhất trên thị trường chúng ta phân tích cổ phiếu yếu chúng ta phân tích thị trường chung xem là thực tế là nó đúng hay không giữa kinh tế vĩ mô và phân tích dòng tiền mà nó đang gì ạ nó đang có chiều thuận thì chiều thuận ở đây là gì nó đang rút tiền tiền về để giảm lạm phát thì dòng tiền rút ra nó khiến cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán nó cũng bị rút ra mà rút ra thì tại sao chúng ta lại bắt đáy hello và anh chị em đã hiểu điều này có thể comment số 10 được không ạ để giúp biết rằng là chúng ta đã hiểu còn anh chị em không hiểu thì comment số 0 không sao cả đúng sai nó không quan trọng quan trọng là chúng ta có thể thấy là những cái kiến thức này anh chị em có thể thấy là học ở đâu chúng ta cũng có thể học được nhưng đây là cách mà Dũng áp dụng Dũng không áp dụng riêng về kinh tế vĩ mô Dũng áp dụng cả gì ạ những cái gì nó đang diễn ra thị trường áp dụng bao như vậy thì chúng ta có cách liên hệ tại vì nhiều lúc là gì ạ kinh tế vĩ mô nó rất là đẹp nhưng rõ ràng dòng tiền đang rút ra thì không thể nói rằng là bên trong bên ngoài trong nào ngoài thế thì đây là cái cách mà các bạn ấy còn các bạn nào lần đầu tiên hoặc là tham gia thị trường hoặc là những bạn nào mà à, gọi là F0 chưa muốn từ F0 muốn hiểu rõ thị trường hơn thì hiện tại Dũng có một cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán Đấy, bí mật đầu tư chứng khoán cho anh chị em mới như chương trình là online hôm nay là sẽ tối hôm nay là Dũng sẽ xây dựng xong đấy chương trình này thì nó gồm này bài đầu tiên đó là quản trị cảm xúc thế đầu tiên trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải biết là quản trị cảm xúc cảm xúc nó đến từ đâu đấy nắm rõ được quản trị cảm xúc và cảm xúc đến từ đâu trước khi chúng ta bắt đầu về thị trường thứ hai chúng ta sẽ nắm rõ được cái những nhu cầu của chúng ta để chúng ta bước vào thị trường chứng khoán bởi vì chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta có nhu cầu về tiền bạc nhu cầu về danh vọng nhu cầu về gì ạ yêu thương và một số nhu cầu đó những cái nhu cầu đó tác động đến là cuộc sống chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ nhu cầu đó và thị trường chứng khoán tác động đến tâm lý tác động cảm xúc chúng ta trên nhu cầu đó thì chúng ta cần phải quản trị như thế nào chúng ta phải hiểu biết rằng là những nhu cầu đó chúng ta cần phải gì à, ạ? hiểu rõ như nào để không bị ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chúng ta nhiều nhà đầu tư thì rõ ràng là khi không đầu tư chứng khoán thì không sao nhưng đầu tư chứng khoán thì gia đình có vấn đề hoặc là các mối quan hệ có vấn đề đặc biệt lúc thị trường bị thua lỗ nên cái đấy là chúng ta phải hiểu bởi vì chúng ta khi đáp ứng được tất cả nhu cầu chúng ta bị nghiện khi mà nghiện thì dẫn đến gì ạ chúng ta sẽ rất khó để bỏ qua và dẫn đến là khi mà chúng ta bị bế tắc nữa Nên chúng ta yêu chứng khoán bây giờ rất yêu chứng khoán thấy chứng khoán là một cái nghề chúng ta yêu vì kiếm tiền nhanh lại tiếp tục lại thấy được danh vọng thấy để gì ạ thấy trong nhóm lại được à, được khích lệ được yêu thương thế này cái này là chúng ta bị nghiện nhưng tuy nhiên thì cái tình yêu mà bị nghiện như vậy mà lúc nó bị thua lỗ thì dẫn đến chúng ta gì ạ sẽ cảm giác gì ạ cảm giác gì lúc đấy chúng ta cảm giác là lo lắng đau khổ uh, dằn vặt và khi mà dằn vặt mà bị thua lỗ nhiều thì cái cảm xúc cuối cùng đó là nhục nhã mà rất nhiều người khi mà cảm giác bị thua lỗ nhục nhã quá thì chúng ta biết điều gì diễn ra đó là gì ạ chúng ta tức đi mạng sống của mình nên chúng ta phải hiểu cảm xúc chúng ta ở cấp độ nào thì để chúng ta biết rằng là chúng ta quản trị được tiếp theo là gì ạ chúng ta sẽ đến với gì ạ ở à, thị trường chứng khoán thì nó được cấu tạo bởi hai phần phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật trong phân tích cơ bản thì Dũng nói về kinh tế vĩ mô và các yếu tố cổ phiếu tăng trưởng phân tích kỹ thuật thì ờ, mình sẽ nói về gì ạ à, viết ra nhưng tất cả cái điều này thì mình sẽ chia sẻ mang tính tổng quan nó sẽ không tổng quan để cho nó biết rằng là là sự quy luật cung cầu nó vận động ra sao kinh tế vĩ, vĩ mô nó vận động như nào các cổ phiếu thì nó gì ạ để một cổ phiếu thành công thì nó cần phải có những cái gì ạ cái cốt lõi bên trong nào về văn hóa doanh nghiệp về sản phẩm mới về công nghệ mới nhà máy mới hoặc là một cái yếu tố nào khác như giả sử như là cái bản đồ chiến lược của một công ty nó đang mỗi công ty nó có bản đồ chiến lược với nhau chẳng hạn Vingroup hiện tại nó có một cái bản đồ chiến lược về gì ạ cái uh, sản phẩm đó là xe ô tô ô tô điện thì đây là một bản đồ chiến lược mà Dũng tin chắc là trong thời gian tới đây là cổ phiếu có thể là những cổ phiếu tuyệt vời tuy nhiên thì với cái việc mà giai đoạn đầu nó là cái giai đoạn mà đầu tư rất lớn nên có thể cổ phiếu nó cần thêm thời gian để tiếp tục tái lũy và cuối cùng là chúng ta có bốn mảnh ghép đầu tư chứng khoán thành công yếu tố cơ bản giúp chiếm 25% để thành công bạn có giỏi xuất sắc về cơ bản thì bạn chỉ đúng 25% mà thôi à, yếu tố kỹ thuật nó cũng chỉ đúng 25% thôi ạ bởi vì nhiều cổ phiếu dù kỹ thuật nó tuyệt vời nhưng về cơ bản rõ ràng là khi mà thị trường giảm nó vẫn bị ảnh hưởng và dẫn đến thất bại kết hợp cơ bản và kỹ thuật chúng ta chiếm 50% thành công ngoài ra để chúng ta thành công thì chúng ta biết là cổ phiếu chúng ta nó mạnh hơn hay yếu thị trường tức là dòng tiền cổ trước nó vẫn tiếp tục tham gia hay là thoát ra khỏi thị trường để chúng ta có những phản ứng dựa trên những yếu tố cơ bản kỹ thuật à, tiếp theo phần cuối thì chúng ta phải có nhiều trải nghiệm hơn vậy trải nghiệm làm sao để chúng ta trải nghiệm trải nghiệm có rất nhiều cách để chúng ta học trải nghiệm trải nghiệm đầu tiên chúng ta học cách đơn giản nhất là chúng ta gì ạ đọc từ sách anh chị em có thể đọc sách bởi vì uh, đọc sách thì chưa chắc thành công chứng khoán nhưng không đọc sách thì rất khó để thành công chung đầu tư khoán trải nghiệm thứ hai là chúng ta chơi những bạn thành công chơi mới dại thì thêm dại chơi khôn học biết khôn chơi những người thành công sẽ thành công chơi thất bại kẻ thất bại chơi tiêu cực gặp tiêu cực chơi gì ạ à? thất bại tích ờ, tích cực thì gặp tích, cực tiếp theo là gì ạ à? chúng ta có thể theo dõi muốn đi nhanh thì chúng ta có thể tham gia một chương trình nào đào tạo của ai đó nếu chúng ta thấy tin tưởng đo lường được bởi vì khi mà chúng ta học thì nó sẽ cho chúng ta đi nhanh hơn à, chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn đấy là cách mà Dũng có một số cái lời chia sẻ với anh chị em uh, trong video trong cái khóa học này và cuối cùng thì ạ hãy đầu tư một số tiền nhỏ trước trước khi đầu tư từ số tiền lớn bởi vì chúng ta cần phải có nhiều trải nghiệm hơn cần phải học rõ những công cụ học rõ những cái gì, ạ trải nghiệm trên thị trường và đặc biệt là cần cần có môi trường để chúng ta học tập và để trở thành nhà đầu tư chứng khoán lão luyện để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công thì không thể kiếm tiền được nhanh có năm sai lầm nghiêm trọng với nhà đầu tư chứng khoán một là kiếm tiền được nhanh kiếm tiền nhanh là một trong sai lầm nghiêm trọng thứ hai là trung bình giá xuống bởi vì trung bình giá xuống mà không hiểu rõ là cổ phiếu đang gì ạ đang bị suy thoái một số cổ phiếu suy thoái không biến mất trên thị trường một số cổ phiếu sẽ không bao giờ lên đến đỉnh một số cổ phiếu thì à, nó không bao giờ có thể quay trở lại cái giá ban đầu nên trung bình giá xuống chúng ta không mà cắt lót được cái thứ hai là sai lầm thứ hai đó là sai lầm về gì ạ sai lầm về nghe mấy nước người khác à, sai lầm thứ ba nhé mấy nước người khác chúng ta biết là thế giới quan chúng ta với thế giới của mấy nước khác nhau Dũng có thể chia sẻ cho các bạn những cổ phiếu tốt nhưng thực tế là hai thế giới khác nhau chúng ta không thể thành công được nếu chúng ta không có cùng cái gì ạ mindset không có cùng tư duy nên bạn có thể theo dõi cổ phiếu của DVD bạn không thể thành công được trừ khi bạn học theo phương pháp bạn có thể tham gia chương trình của mình và không tham gia những ít nhất bạn phải đọc những tài liệu hoặc theo dõi chương trình livestream của Dũng thì bạn mới có thể thành công được à, còn bạn tiếp tục theo dõi ở trên theo dõi mách nước của các chuyên gia nào khác thì Dũng khẳng định là gì ạ 99 phải 99 phần trăm các bạn đây là nỗi đau của tất cả các bạn đang ngồi có mặt ở đây bạn cứ nghe xem cổ phiếu gì ạ nó ngon nó tốt à, nó thế nọ thế kia nhưng thực tế là 99 phần trăm thất bại và đây là thống kê của gì ạ thống kê trên thế giới rồi ạ và tiếp theo sai lầm tiếp theo nó là sai lầm gì ạ đó là sai lầm là gì ạ mua quá nhiều cổ phiếu khi chúng ta mua quá nhiều cổ phiếu điều diễn ra chúng ta không gì ạ một là chúng ta cơ cấu được chúng ta không thể tập trung vào những cổ phiếu thành công và khi không cơ cấu được không tập trung cổ phiếu thành công thì thất bại là đương nhiên và một còn một sai một vài sai lầm khác nữa nhưng đấy là những chương trình mà các bạn có thể biết được chúng ta phải biết sai lầm biết thế nào thành công biết nguyên lý hoạt động của nó và tất cả các bạn hãy nhớ rằng đây là cái chương trình bí mật dành cho các bạn ở chương trình này Dũng sẽ tiếp tục đây là chương trình có thể trong giai đoạn này với mức mức phí khá là hợp lý thì các bạn có thể vào đường link các bạn sẽ được chia sẻ à, thì các bạn đăng ký còn đăng ký có tham gia hay không có không quan trọng à, ờ, sau này thì có sẽ có những chương trình offline offline tức là Dũng đào tạo trực tiếp ở trên cái chương trình này mong rằng sẽ nhận được những phản hồi từ quý vị các bạn chúc bạn thành công và sẽ có những cái gì, kế hoạch tốt kế hoạch cho tuần tới hôm nay là cái bản tin cuối tuần nhưng một số bạn hỏi tuần tới sẽ diễn ra như nào nhưng với góc nhìn mà giúp chia sẻ góc nhìn về dòng tiền góc nhìn về những cái gì mà thị trường chính phủ mọi thứ đang diễn ra thì không biết các bạn nên làm gì ạ các bạn có thể comment vào phần ô chat à, là những cái phản ứng của bạn những cái góc nhìn của bạn Dũng sẽ không đầu tư với một cái quá trình một chu kỳ quá ngắn Dũng chỉ đầu tư khi mà cổ phiếu nó bước vào một chu kỳ ít nhất nó phải có được một đến hai tuần trở lên nếu mà cổ phiếu quá ngắn gần như mình vào mình không thể thoát ra được còn chu kỳ dài hơn mình có thể lựa chọn những cổ phiếu khỏe hơn tốt hơn thị trường à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chu kỳ tiếp theo à, chúc các bạn thành công và nhớ rằng là gì ạ hãy đăng ký kênh của Dũng bởi vì lần sau cũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn hello xin cảm ơn chúc các bạn thành công